ở BC thì hầu như huấn luyện về kỹ năng rất là ít à, chủ yếu là đi sâu vào huấn luyện về văn hóa cái văn hóa là cái vô cùng quan trọng để chúng ta có thể kết nối đồng hình với nhau à, và cái thứ hai nữa đó là kiến thức nền tảng cái vô cùng quan trọng bởi vì theo quan điểm của hằng đấy quan điểm của hằng đó là đặc biệt ở trong ngành bảo hiểm cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải nắm được cái nền tảng kiến thức của một người tư vấn một người đại lý bảo hiểm đó là luật kinh doanh bảo hiểm đó là điều khoản của hợp đồng đó là thẩm định sơ bộ mình phải nắm tất cả những cái cái đó và nắm chi tiết hơn đó là nguyên lý hoạt động và dòng tiền hoạt động ở trong đó như thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất bởi vì nếu như á, chúng ta đang đi làm một cái ngành nghề nhân văn một cái ngành nghề rất là hay à, đang giúp cho khách hàng giúp cho chúng ta và giúp cho khách hàng nhưng á, nếu mà mình không có nắm được kiến thức tốt mà mình đi giúp người khác là giống như là sao ạ à? à, ngu dốt mà còn với nhiệt tình đấy là thế là kẻ phá hoại hàng mượn cái câu nói đó ha có thể nó hơi nặng một chút nhưng mà thực sự á, đối với hàng hàng suy nghĩ như vậy đó nếu như mình muốn giúp người khác là mình phải giúp cho họ đúng chứ không vô tình mình sẽ là à, gây gây hòa gây hòa cho khách hàng của mình luôn và thực ra là trong quá trình đi làm của hàng đấy khi mà mình mới bước chân vào ngành bảo hiểm là có những lúc là mình làm không đúng nhưng mà may là lúc đó khách hàng của mình ít và mình chưa dám tư vấn nhiều nên á là mình chưa làm cái gì mà để lại hậu quả lớn cả và có những cái điểm sai và sau đó khi mình quá trình mình học tìm hiểu sâu về về ngành bảo hiểm về cái, những cái kỹ thuật à, kỹ thuật là kỹ thuật về về sản phẩm đấy chứ không phải là kỹ thuật để cho sale đâu rồi tìm hiểu sâu về luật kinh doanh bảo hiểm về thẩm định đó à là mình mới nhận ra những điều này á là nó sai mà thực ra người quản lý của mình rồi á, những người mà à, của à, quản lý của trên công ty á họ không hướng dẫn cho mình những điều đó và họ chỉ hướng dẫn cho mình cách chốt sale thôi làm sao để mà chốt được nhiều hợp đồng nhất đấy và cái chiến lược của BC mình là sao ạ thay đổi góc nhìn của khách hàng về ngành bảo hiểm và nâng cao vị thế của người tư vấn viên vậy thì chúng ta sẽ không đi quá nhiều về kỹ năng nếu như kiến thức tốt nền tảng tốt thì từ khắc kỹ năng ra chúng ta sẽ từ tính để đi tư vấn và BC chỉ hướng dẫn thêm cho chúng ta những cái đó thôi và chúng ta sẽ đi sâu đi sâu về cái nền tảng và cái chủ đề hôm nay Hàng sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị à, một điều rất là quan trọng ha à, quan trọng là sao ạ thứ nhất là nếu như chúng ta nắm rõ thì nó nó sẽ nâng tầm và chúng ta sẽ đi tư vấn à, đáp ứng nhu cầu khách hàng nó tốt hơn phân tích à, các cái dòng sản phẩm và dòng tiền cho khách hàng tốt hơn cái thứ hai nữa theo định hướng chiến lược của BCA đó là chúng ta đấy sẽ tạo thêm một cái sàn thương mại điện tử ở trong ngành bảo hiểm mà đã gọi là sàn thương mại điện tử thì ở trên đó chắc chắn là không phải là có được ừ, một công ty hai công ty về nhân thọ mà chúng ta sẽ có nhiều đối tác ở trên đó để phân phối nhiều đối tác nhiều mặt hàng và nhiều dòng sản phẩm vậy thì à, chúng ta là những người mang sản phẩm đến với khách hàng điều đầu tiên mình phải hiểu rõ dòng sản phẩm đó được quy định như thế nào nguyên tắc hoạt động của nó ra sao thì lúc đó đấy mình mới à, là tư vấn tốt cho khách hàng được còn đến khi khách hàng họ tới nhu cầu của, của họ thì rất là nhiều phải không ạ mà chính bản thân một người tư vấn một người đại lý mình không nắm rõ thì không bao giờ mình có thể mang cho khách hàng một cái giải pháp tốt được à, tối hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào kiến thức về bảo hiểm một chút ha thì không biết ở đây á các anh chị mình à, có những anh chị nào á hôm nay mình học buổi đầu tiên mà mình chưa học sản phẩm không mình chưa có kinh nghiệm về bảo hiểm mình chưa học về sản phẩm và mình vào đây luôn học luôn À rồi Hằng thấy có một số cánh tay giơ lên <laughs> Hằng bảo trước nhá Nếu chưa học về sản phẩm mà học buổi hôm nay của Hằng đấy Mà bị tẩu hỏa nhập ma thì ờ, đừng trách Hằng nhá <laughs> Bởi vì chúng ta sẽ không có không có đi về sản phẩm Tối hôm nay Hằng không nói về quyền lời Là bệnh hiểm nghèo nhận được bao nhiêu Tử vong nhận được bao nhiêu Hằng sẽ không nói tất cả những cái đó đâu Mà Hằng sẽ đi về cái kỹ thuật nguyên lý của sản phẩm nhiều hơn Và cái dòng tiền tài ở trong đó để chúng ta có thể thiết kế một cái gói phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng rồi bây giờ um, hot á, là đã tắt mic khóa mic hết mọi người giúp hằng chưa Quá hết rồi hằng ơi à rồi ok rồi hằng sẽ à, share cái slide và chúng ta bắt đầu ha hằng đang tìm cái chỗ để khóa vẽ màn hình nhưng mà không biết không thấy nhỉ rồi không không thể tìm được cái nút này à, vậy thì các anh chị hot là hỗ trợ giúp hằng á ai có vẽ thì xóa giúp hằng mà tốt nhất các anh chị đi vẽ nha làm giảm đoàn cái bài giảng của hằng à, cái màn hình nó nó trở nên xấu đi nó không có được đẹp lắm thì, thì tối hôm nay à, chủ đề của chúng ta nguyên lý sản phẩm và dòng tiền ở à, ở trong à, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tối hôm nay Hằng sẽ không đi phân tích về sản phẩm UL nhiều đâu mà Hằng sẽ phân tích nhiều dòng á, để các anh chị có cái cách nhìn tổng quan hơn vì sắp tới đây á chúng ta không chỉ phân phối sản phẩm UL mà có cả dòng sản phẩm truyền thống có cả sản phẩm liên kết đơn vị vậy thì mình phải nắm một cái cơ bản và tổng quan để có thể à, chúng ta ta ta hình dung được à, thị trường sản phẩm nó như thế nào và thứ hai nữa nếu như mà chúng ta cùng chỉ phân phối sản phẩm UL thì ít ra đi ra ngoài thị trường ấy mình gặp khách hàng họ hỏi rồi tư vấn này tư vấn nào họ chia sẻ những trong sản phẩm khác thì mình cũng phải nắm được cái nguyên lý của nó phải không ạ và chúng ta biết được à, nhu cầu và thế mình của mỗi dòng nó như thế nào rồi ok phần đầu tiên ấy để hàng muốn chia sẻ với các anh chị cái đầu tiên đó là về về cái vị thế của ngành bảo hiểm ở trên thị trường hiện nay hiện nay một số cái thông tin mà một người đại lý bảo hiểm cần nắm khi chúng ta trong quá trình chúng ta làm có phải rằng á ở nước ngoài bảo hiểm là một cái ngành nghề nó rất là quan trọng phải không ạ một trong top 5 ngành nghề là được là người ta là đánh giá là tốt nhất được người ta là vinh danh nhiều nhất đó là ngành bảo hiểm nằm ở trong đó nằm ở trong đó nhưng mà ở Việt Nam mình thì hầu như cái quan điểm á, là về bảo hiểm là một cái cân cần thiết của người dân cũng như là một nghề nghiệp được coi trọng thì thì hầu như là chưa và chúng ta đang ở một cái vị thế yếu vị thế yếu chứ không phải là giống như các nước phát triển nhưng thực tế như thế nào ạ các anh chị sẽ thấy rằng ngân bảo hiểm đặc biệt là ngân bảo hiểm nhân thọ nói riêng đây là một cái dịch vụ tài chính khi chúng ta nhắc tới chữ dịch vụ tài chính nó không đơn giản á là một người đại lý ra đi bán một cái hợp đồng bảo hiểm là xong một cái sản phẩm hữu hình nào đó bán đến tay người tiêu dùng họ sai rồi thôi có nghĩa là mua đứt bán đoàn đấy nó không phải là như vậy mà sản phẩm bảo hiểm nó là một dịch vụ tài chính và một trong ba cái trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia đó là bên cạnh ngân hàng và chứng khoán vậy thì á, khi mà bảo hiểm đã trở thành một trong ba cái trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia thì các anh chị sẽ là thấy rằng bảo hiểm nó có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế vĩ mô cũng như là hệ thống tiền tệ nó quan trọng như thế nào chính bảo hiểm ấy nó là một trong những nhân tố mà không bao giờ thiếu của nền kinh tế và trở thành một cái kênh huy động vốn rất là lớn vậy thì khi mà bảo hiểm họ có những cái biến động nào đó biến động nào đó chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng như sao ạ ảnh hưởng tỷ lệ làm phạt của um, tỷ lệ làm phạt này ảnh hưởng tới GDP rồi ảnh hưởng tới lãi suất tiền gửi của ngân hàng có nghĩa là ba cái n này nó sẽ liên quan mật thiết với nhau chính vì vậy đấy ngân bảo hiểm á, là có một cái luật kinh doanh bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ nó vô cùng chặt chẽ vô cùng chặt chẽ và cả cái nguồn tiền mà khách hàng đưa vào đó đã được quản lý một cách à, là là vô cùng là nghiêm ngặt à, chắc hẳn á, là chủ đề tối thứ tư vừa rồi các anh chị đã được cung cấp các cái thông tin về luật kinh doanh bảo hiểm rồi vâng ạ luật kinh doanh bảo hiểm thì mình sẽ nắm được rất là nhiều kiến thức ở trong đó và giờ hằng chỉ nhắc và khái quát lại mà thôi bởi vì cái tầm quan trọng của ngành bảo hiểm đấy nên các anh chị sẽ thấy rằng một doanh nghiệp bảo hiểm muốn được cấp phép để hoạt động đó là một điều không hề đơn giản và hiện nay thị trường ở Việt Nam mình muốn được cấp phép là phải nộp hồ sơ rất là lâu và nhiều lúc ấy nộp ra rồi mà chưa chắc đã được cấp phép mới mà có thể những công ty họ muốn vào họ phải đổ một cái số tiền và họ mua lại mua lại một cái doanh nghiệp nào đó đang hoạt động để được lấy cái giấy phép đó à, và khi mà một cái doanh nghiệp này hoạt động như vậy nếu như rơi vào cả cái trường hợp mà biên khả năng thanh toán nó ảnh hưởng ấy thì bộ tài chính là cái người kiểm soát và nhảy vào để mà, mà đảm bảo đảm bảo doanh nghiệp đó là hoặc là phải có một cái báo cáo để kiểm soát lại cái biên khả năng thanh toán của mình hoặc á, là phải làm cái phương thức là chuyển giao chuyển giao tất toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của khách hàng hiện nay cho một cái doanh nghiệp bảo hiểm khác chứ trước khi anh là tuyên bố phá sản tuyên bố giải thể đó đó là cái ngành nghề vô cùng đặc biệt chính vì vậy đấy à, ngân bảo hiểm các anh chị sẽ thấy rằng á, bên cần à, cái à, bảo hiểm rủi ro phải không ạ khi bảo hiểm rủi ro cho khách hàng chúng ta sẽ trích những cái quỹ bảo hiểm rủi ro quỹ bảo hiểm rủi ro đây là một cái quỹ chúng ta hoạt động dựa trên nguyên lý là số đông bù số ít tất cả mọi người đều nộp tiền vào đó và khi mà có một cái số ít ở trong đó là theo nghiên cứu xác suất về về rủi ro thì những người đó có vấn đề sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ sử dụng quỹ bảo hiểm rủi ro đó để chi trả cho khách hàng chi trả cho khách hàng đây và bên cạnh quỹ bảo hiểm rủi ro thì công ty bảo hiểm còn phải trích lập rất là nhiều quỹ khác nữa ví dụ à, quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm à, chúng ta sẽ trích bao nhiêu ạ không phải ba phần trăm trên trên tổng doanh thu phí giữ lại để mà đưa vào cái quỹ đó nếu như khả năng thanh toán của em có vấn đề em lấy cái quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm để bổ sung và chi trả rồi quỹ dự trữ bắt buộc à, tăng khả năng thanh toán tăng khả năng thanh toán và đảm bảo cái cái um, cái nguồn dự phòng của của doanh nghiệp bảo hiểm và bên cạnh là có những cái quỹ khác nữa vậy thì hoạt động của luật kinh doanh bảo hiểm nó vô cùng chặt chẽ vô cùng chặt chẽ để cho là à, quá trình từ một doanh nghiệp bảo hiểm xin cấp phép này ra một cái sản phẩm trình lên bộ tài chính để duyệt đưa sản phẩm đó ra thị trường thị trường cả như vậy ha đó là cái tầm quan trọng là chúng ta đang bước vào ngành nghề chúng ta làm trong một trong những ngành nghề á nó là chiếm ưu thế nó là một cái trụ cột của tài chính quốc gia và là một ngành nghề là là mang cái cái sự mà à, gọi là rất là quan trọng quan trọng để phát triển bảo à, ngành kinh tế cũng như là đảm bảo cái khả năng tài chính của khách hàng bảo vệ cái tài chính của khách hàng khi có rủi ro xảy ra vậy ngành bảo hiểm á, là sẽ có những cái dòng sản phẩm nào mà khi các anh chị chúng ta bước vào đây chúng ta sẽ phân phối bây giờ hằng sẽ đi vào cái ừ. nội dung chi tiết và quan trọng của buổi tối hôm nay ở trên màn hình các anh chị sẽ thấy ở đây có ba dòng sản phẩm phải không ạ rất là quen thuộc rất là quen thuộc à, quay đi quay lại thì bảo hiểm nhân thọ cũng có ba cái dòng này thôi để phân phối cho khách hàng bên cạnh đó sẽ có một số nghiệp vụ bảo hiểm nữa nhưng một số nghiệp vụ bảo hiểm đó là cái thứ yếu và thứ hai đó là nghiệp vụ bảo hiểm sẽ được kèm theo chứ không phải là chủ đạo và hầu như các anh chị phân phối hiện nay á, là tỷ lệ 99,9% là là ba dòng sản phẩm này ba nghiệp vụ sản phẩm này trước tiên đó là dòng sản phẩm truyền thống ngay từ khi mà ngân bảo hiểm mà ra đời ở Việt Nam ấy thì sản phẩm đầu tư chưa có và chủ yếu là tập trung vào sản phẩm truyền thống sản phẩm tử kỳ mà thôi và cái sản phẩm truyền thống này này đây là một dòng sản phẩm á, mà nó sẽ đáp ứng một cái mục tiêu cụ thể nào đó của khách hàng nhìn lên đây thì chắc hẳn các anh chị sẽ thấy cái điểm khác nhau rồi phải không ạ điểm khác nhau của mỗi dòng sản phẩm và cái mục tiêu cụ thể của dòng sản phẩm truyền thống là gì hàng lấy ví dụ à, sản phẩm về học vấn thì nó sẽ có những cái tên gọi liên quan tới học vấn nào đó và thời hạn hợp đồng cũng sẽ phụ thuộc á, vào cái thời hạn học vấn của khách hàng họ lựa chọn rồi thứ hai nữa đó là dòng sản phẩm chuyên bảo vệ về bệnh hiểm nghèo chẳng hạn thì họ sẽ cốt vào một cái mục tiêu cụ thể nào đó để họ sử dụng dòng sản phẩm truyền thống này và dòng sản phẩm truyền thống đấy nó sẽ liên quan tới một cái khái niệm đó là khi khách hàng nộp tiền bảo hiểm gọi là phí bảo hiểm vào đây phí bảo hiểm ban đầu nó vào thì công ty họ sẽ đưa vào một cái quỹ gọi là quỹ chủ hợp đồng quỹ chủ hợp đồng ha và từ cái quỹ này này bắt đầu doanh nghiệp bảo hiểm họ mới đưa đi đầu tư đưa đi đầu tư thì thông thường sản phẩm truyền thống đấy là sẽ đầu tư lớn nhất vào trái phiếu chính phủ trái phiếu chính phủ là chiếm đa số có thể lên đến là 90% của sản phẩm truyền thống và với cái quỹ chủ hợp đồng này thì khi mà đưa đi đầu tư xin lợi nhuận thì hàng năm công ty sẽ gửi về cho khách hàng một cái báo cáo là tôi chia cho em được bao nhiêu lãi trong năm vừa qua là báo cáo theo năm thì mỗi năm như vậy là khoảng đầu năm à, tháng 3 hoặc tháng 4 thông thường là tháng 4 đấy là sau khi các doanh nghiệp đã chốt à, báo cáo tài chính là kết thúc ngày 31 tháng 3 hàng năm là khách hàng sẽ nhận được một cái thông báo như vậy đó về lãi suất trong năm vừa rồi được chi và điểm khác biệt này điểm khác biệt của cái dòng sản phẩm truyền thống so với hai cái dòng còn lại đó là gì ạ thời gian hợp đồng của sản phẩm truyền thống ấy thông thường là ngắn thông thường là ngắn hàng không nói là tất cả nha có rất là nhiều công ty họ cũng xây dựng dòng sản phẩm á, dài hạn ra nhưng á, thông thường nó sẽ ngắn hạn và thời gian đóng phí là fix luôn cố định ở trên đó còn là, là nếu như khách hàng lựa chọn sản phẩm đó thời hạn đóng phí là 15 năm hay là 20 năm vậy thì á, em đóng phải đủ chứ em không được linh hoạt phải dừng lại ở thời điểm nào nếu như mà giữa chừng mà dừng lại đấy thì công ty sẽ có quyền có quyền đó là trích từ giá trị hoàn lại của hợp đồng giá trị hoàn lại của hợp đồng để đóng phí từ đồng cho hợp đồng này ví dụ như mỗi năm Hằng đóng vào hợp đồng sản phẩm truyền thống là 10 triệu đồng mỗi năm. Hằng đóng 5 năm và qua năm thứ sáu đấy năm đó tài chính rất là khó khăn và mình không đóng nữa vậy thì á, trong giá trị hoàn lại của hợp đồng của hàng á, lúc đó là có 30 triệu chẳng hạn và công ty sẽ tự động trích 30 triệu à, 10 triệu ở trong đó ra để đóng cho năm thứ sáu năm thứ sáu vậy thì khi mà trích từ đồng á, thì nó sẽ là phát sinh lại thấy không ạ đó là khoản công ty họ sẽ cho mình vay trước vay trước để đóng phí và mình phải trả lại cho cái khoản vay đó theo lãi suất của ngân hàng thì tại mỗi thời mỗi thời điểm và tất nhiên á lãi suất ngân hàng cho vay thì nó luôn luôn là cao hơn lãi suất tiền gửi là và cái lãi suất mà được chi trả cho khách hàng đây và nó sẽ mang tính chất như vậy còn nếu như mà à, giá trị hoàn lại ở trong đó mà khách hàng không có đủ để đóng phí từ đồng thì hợp đồng nó sẽ bị mất hiệu lực tạm thời và có 2 năm để khôi phục 2 năm để khôi phục vậy thì yếu tố đầu tiên là gì ạ à? đó là thời gian đóng phí là cố định này không có quyền là thay đổi thế cả yếu tố thứ hai của dòng sản phẩm truyền thống các anh chị sẽ thấy rằng á sản phẩm truyền thống đấy thì thâu như là mình bỏ ra một cái số tiền đấy à, phí bảo hiểm thì cái số tiền bảo hiểm mang lại để bảo vệ nó sẽ thấp hơn so với hai dòng còn lại là UL và IL. UL và IL cùng một mức phí bỏ ra thì số tiền bảo vệ cho khách hàng ở trong dòng sản phẩm truyền thống nó sẽ thấp hơn luôn luôn là vậy vậy thì nếu như sản phẩm mà thấp hơn đấy số tiền bảo hiểm mà thấp hơn thì chắc chắn á, là phí bảo hiểm rủi ro để bảo vệ cho khách hàng đó sẽ thấp hơn phải không ạ nó sẽ thấp hơn vì vậy đấy cái nhóm sản phẩm này này nó sẽ thiên về yếu tố là tiết kiệm thiên về yếu tố là tiết kiệm vì khi mà chi trả bồi thường thấp tỷ lệ là số tiền bảo hiểm thấp phí bảo hiểm rủi ro được trích trong quỹ đó thấp thì cái số mà khách hàng được tích lũy lại nó sẽ cao hơn nó sẽ cao hơn vậy thì những khách hàng nào mà họ không quá chủ trọng về bảo vệ và họ muốn à, tích tiết kiệm vào đó và sau này rút tiền về đấy thì lựa chọn sản phẩm truyền thống là một cái lựa chọn phù hợp đối với nhu cầu của khách hàng đối với nhu cầu của khách hàng anh chị nhá rồi và thứ ba nữa tiếp theo cái điểm khác trong cách tính lại các anh chị này có phải rằng á chúng ta bữa giờ chúng ta thường tiếp xúc với sản phẩm UL đấy chúng ta sẽ thấy lại là được tính ở trên tài khoản phải không ạ giống như một cuốn sổ tiết kiệm rồi anh gửi vào đó tài khoản của anh là có 100 triệu tôi sẽ tính lại ở trên đó tài khoản tăng em tăng lên 150 triệu tôi cũng tính lại ở trên đó nhưng mà riêng sản phẩm truyền thống họ không tính lại như vậy mà họ sẽ tính lại trên số tiền bảo hiểm tính lại trên số tiền bảo hiểm nên nhiều khi đấy chúng ta nhìn vào một cái bảng minh họa của sản phẩm truyền thống chúng ta sẽ thấy á, mức lãi nó sẽ rất là thấp so với phần trăm của UL UL có thể công bố ra là 6% 7% nhưng sản phẩm truyền thống họ chỉ thông báo với mình là à, hai phần trăm hoặc 3% mà thôi thực ra đấy 2% 3% đó không được tính trên tài khoản mà được tính trên số tiền bảo hiểm hàng ví dụ như hàng đóng vào á là một cái sản phẩm truyền thống à, về giáo dục đi số tiền bảo hiểm á là 100 triệu và phí bảo hiểm hàng năm hàng đóng đó là 25 triệu mỗi năm 25 triệu cho sản phẩm à, giáo dục thì có số tiền bảo hiểm khoảng 100 triệu hàng đang nói thực tế một cái sản phẩm trên thị trường đó nha và hàng không tiền nếu tên rồi vậy thì á khi hàng đóng vào 25 triệu đó công ty không phải tính lại trên 25 triệu mà công ty sẽ tính lại ví dụ như 2,5% và sẽ được tính trên 100 triệu là là số tiền bảo hiểm số tiền bảo hiểm và cái nguyên tắc mà chi trả lãi cổ tức bảo tức đấy chi trả bảo tức cho sản phẩm truyền thông thì công ty họ sẽ đưa đi đầu tư vào trái phiếu chính phủ vào tiền gửi ngân hàng vào tín dụng đó một chút là, là về bất động sản chẳng hạn thì sau khi bảo bao đầu là có lại này có lợi nhuận thì bắt đầu á, là cái nguyên tắc để mà chi trả lại cho khách hàng đó là tối thiểu 70% lợi nhuận đầu tư của công ty tối thiểu là 70% lợi nhuận đầu tư của công ty và cái 70% này luôn luôn không bao giờ thấp hơn lãi suất cam kết ở trong quy định của sản phẩm đó và đối với sản phẩm truyền thống đấy thì công ty sẽ chi trả trước lấy về lời được bao nhiêu tôi chi trả trước cho anh 70 phần còn lại là là công ty giữ lại công ty giữ lại nên á đối với cái dòng sản phẩm này này các anh chị sẽ thấy nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng mà chúng ta thiên về tích lũy dự phòng hôm nay ví dụ mới sinh con 18 năm sau là con mình vào đại học vậy thì mình mong muốn đến cái thời điểm đó cái số tiền đó nó phải đảm bảo có nghĩa rằng cái biên độ chênh lệch giữa là bảng minh họa so với cái số tiền mình rút về là nó không lớn và mình không cần phải yếu tố bảo vệ quá nhiều thì mua sản phẩm truyền thống là một cái lựa chọn lợi thế lựa chọn lợi thế và khi mà mình muốn có một cái kế hoạch như như vậy thì sản phẩm truyền thống là một cái sản phẩm fit mà để đáp ứng một cái nhu cầu mục tiêu cụ thể vì vậy nó không có tính linh hoạt giống như những sản phẩm khác có nghĩa là những à, những sản phẩm nào ạ à? không linh hoạt về thời gian chấm dứt hợp đồng chúng ta chấm dứt hợp đồng trực hàng đối với sản phẩm truyền thống thì hầu như cái số tiền mà mà mà nhận về được tốt hơn thì nó không có nhiều đâu mà chúng ta phải theo đến khi kết thúc hợp đồng cái thứ hai nữa là linh hoạt về đóng phí nếu như trên hợp đồng đã fit bao nhiêu rồi thì đảm bảo đóng chừng đó em không đóng là n n là công ty trích từ đồng và tính lãi và sau này trừ ra khoản gốc nợ còn với khoản lãi và nguyên tắc tính lãi vay ở sản phẩm truyền thông đó là sau đảo niên của năm hợp đồng lãi sẽ được nhập vào gốc và tính lãi tiếp là lãi vay cũng là lãi kép lãi vay cũng là lãi kép vậy thì á, nếu như hàng năm ngày mùng 1 tháng 6 là ngày kỷ niệm hợp đồng là ngày hàng đặt bút ký hợp đồng đấy thì đúng ngày đó nếu như khách hàng không có trả gốc và trả lại cho công ty thì đến ngày mùng 1 tháng 6 từ gốc cái khoản lãi mà mình chưa trả nhập vào gốc và công ty họ sẽ tính lãi tiếp đó là cái cách à, của sản phẩm truyền thống anh chị ha à, đối với sản phẩm truyền thống thì có một số dòng nó rất là là hay để cho khách hàng lựa chọn đặc biệt là những cái dòng thiên về bệnh hiểm nghèo này thiên về những cái bệnh mà chuyên biệt chẳng hạn chuyên biệt dân đặc biệt là dân cho phụ nữ đấy để có nhiều nhiều sự lựa chọn cho khách hàng yeah, dạ, ok đó ha nên ở trong cái dòng sản phẩm truyền thống này mọi người sẽ thấy á phí mà khách hàng nộp vào phí khách hàng nộp vào giữa phí bảo hiểm so với phí bảo hiểm rủi ro cái biên độ chênh lệch nó không đáng kể nó không đáng kể có nghĩa sao ạ à? số tiền khách hàng bỏ vào đó là nó sẽ có mức khoảng rất là thấp để rút ngắn lại so với chi phí bảo hiểm rủi ro rồi chi phí bảo hiểm rủi ro hay còn gọi là cái phí thuần đấy mà khách hàng phải đóng khách hàng phải đóng đó là lý do vì sao á mà số tiền bảo hiểm của sản phẩm truyền thống á nó thường thấp và cái phí bảo hiểm thì đóng vào lại cao hơn so với những dòng sản phẩm khác và ở trong này này mọi người lưu ý này một số cái đặc điểm đặc điểm cơ bản để phân biệt cái dòng sản phẩm này các anh chị sẽ nhìn lên trên đây thấy ha để phân biệt rồi dòng sản phẩm thứ hai mà hằng muốn chia sẻ với với tất cả các anh chị đó là sản phẩm à, đầu tư liên kết chung à, việt tắt là UL đấy đầu tư liên kết chung Vậy thì đối với dòng sản phẩm truyền thống nếu như toàn à, cái số tiền mà khách hàng nộp phí bảo hiểm đấy sau khi trừ đi các chi phí thì à, được nộp vào quỹ chủ hợp đồng phải không ạ? Và cái việc mà đưa đi đầu tư ở đâu là phần quyết định là của công ty bảo hiểm dựa trên quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và việc của khách hàng có nghĩa rằng là tôi nộp vào đó có rủi ro gì anh bảo vệ theo điều khoản của sản phẩm và khi mà có lại thì công ty họ thông báo là tôi nhận được tương đó thôi còn nó sẽ không mình không nhìn thấy được ở trong cái à, đầu tư đó trong cái thùng đó nó có là như thế nào có nghĩa là một cái thùng màu đen chúng ta đổ tiền vào đó và sau đó chúng ta rút ra à, rút ra thì thông thường là bằng với số tiền bảo hiểm cộng với một chút lãi nữa sản phẩm truyền thống thông thường khi đáo hạn ấy là bằng số tiền bảo hiểm cộng với một chút lãi để đưa về còn sản phẩm đầu tư thì nhắc tới đầu tư là sao ạ đầu tư là à, cái việc mà à, đầu à, chi phí rủi ro cả cái chi phí liên quan tới hợp đồng này lãi suất tính ra được ra sao thì nó sẽ rõ ràng và minh bạch minh bạch không phải là ý đó là sản phẩm truyền thống là là không minh bạch cả anh chị nha là có nghĩa là chúng khách hàng được có quyền nhìn vào đó sâu hơn và biết được mình cái tiền của mình đóng vào nó hoạt động chi tiết như thế nào còn toàn bộ thì theo là nhà nước bộ tài chính quản lý và theo dõi thì đối với sản phẩm đầu tư liên kết chung ấy tiền của khách hàng nộp vào thì được đưa vào quỹ đầu tư liên kết chung quỹ đầu tư liên kết chung vậy là mỗi dòng sản phẩm sẽ có một quỹ khác nhau phải không ạ vậy thì nó sẽ giải đáp được cái câu hỏi lãi suất của dòng sản phẩm nào thì do quỹ đó quyết định chứ không phải do kết quả kinh doanh của toàn công ty quyết định hằng nêu ví dụ sản phẩm truyền thống là quỹ chủ hợp đồng và năm nay quỹ chủ hợp đồng làm ăn không có được tốt. Trong khi đó, sản phẩm UL đầu tư vào quỹ liên kết chung và quỹ liên kết chung lại đầu tư hiệu quả hơn và sinh ra lại tốt. Vậy thì nếu như tính tổng lại với ông Nhìn chung một cái doanh nghiệp đó trên báo cáo tài chính chung ấy thì doanh nghiệp là có lại tốt. Nhưng những khách hàng của sản phẩm truyền thống thì họ chỉ được nhận lại theo quỹ chủ hợp đồng có nghĩa là năm đó quỹ chỗ đang tạo ra thấp thì họ sẽ nhận lại theo đó chứ không phải là nhận lại bình quân của toàn doanh nghiệp tương tự như vậy ngược lại đối với dòng sản phẩm đầu tư lên kẻ chung ok chưa rồi vậy thì dòng sản phẩm đầu tư lên kẻ chung này này là khi khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm vào sau khi trừ phí ban đầu đầu tư họ sẽ tách bật mọi khoản chi phí và và lãi suất và mình nhìn vào đó mỗi sản phẩm sẽ có mức là phí ban đầu khác nhau phí ban đầu khác nhau từ năm thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư đến năm gì đó và trích cái khoản phí ban đầu đó ra là gì ạ à? đó là chi trả hoa hồng này rồi cả cái khoản marketing rồi mặt bằng rồi à, quản lý quỹ đây cái bộ phần quản lý quỹ này vì thế chi phí ban đầu trả lương cho mấy ông đó và phí ban đầu của quỹ liên kết chung thì chỉ trả cho những chi phí liên quan tới liên kết chung thôi Em không có quyền em bê qua em trả cho cái bộ phần phát triển của sản phẩm truyền thông rồi, vậy thì khi à, sau khi mà đưa vào đây, đưa vào đây để mà đầu tư thì công ty họ sẽ là đưa đầu tư đi cả khoản phải không ạ? À? Trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng, bất động sản rồi là trái phiếu công ty, rồi là chứng khoán gì đó. Họ đưa đi đầu tư. Và xin lại đấy, xin lại thì khác với sản phẩm truyền thống là định kỳ hàng tháng là sản phẩm đầu tư liền kết chung là công ty bảo hiểm phải công bố lại rồi hoặc là hàng quý tâm nhất là hàng quý có những công ty họ quy định là mỗi quý tôi công bố một lần vậy thì tôi sẽ công bố vào đầu quý tôi công bố bao nhiêu thì nguyên cái quỹ đó là em được hưởng lại tiền đó nguyên tắc là công bố vào đầu kỳ cả anh chị nhá và có những công ty họ sẽ công bố theo tháng và công bố theo đầu tháng vậy thì khi mà công bố lãi suất như vậy thì tháng đó chắc chắn khách hàng sẽ được hưởng khoản lãi đó và bắt đầu lấy cái khoản lãi đầu tư và rót tiền vào tiếp uh, cái giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng để được đi đi đầu tư tiếp và nguyên tắc tính lãi của sản phẩm đầu tư liên kết chung đó là lãi tính trên giá trị tài khoản nó sẽ giống như là chúng ta lấy tiền đi gửi ngân hàng phải không gửi ngân hàng thì cái số tiết kiệm của mình đưa vào ngân hàng số gốc bao nhiêu nhân với phần trăm lãi suất ra thì ra được ra được là là tiền lãi vậy thì ở ở à, sản phẩm UL cũng Tương tự là như vậy. Gốc của mình ở trong tài khoản bao nhiêu thì công ty họ sẽ nhân cái phần trăm lại lên và đổ vào tiếp ở trong tài khoản để mà đưa đi đầu tư tiếp cho khách hàng, cho khách hàng. Vậy thì cái lãi này này lại được tính trên giá trị tài khoản sau khi được trừ đi các khoản phí đầu um, phí ban đầu rồi cả cái khoản phí về về quản lý quỹ phí quản lý quỹ á, là họ trừ trước khi công bố lãi cho khách hàng và toàn bộ những cái uh, mức này á là khách hàng hoàn toàn có thể lên trang web của các công ty bảo hiểm để xem bởi vì đây là thông tin minh bạch bắt buộc minh bạch vào yêu cầu của luật kinh doanh bảo hiểm bộ tài chính quy định đối với các công ty bảo hiểm tháng nào em cũng phải công bố lên trên đó hết đó và đặc điểm của dòng sản phẩm này điều đầu tiên đó là số tiền bảo hiểm cao cùng với một cái phí bảo hiểm đưa ra như vậy đấy thì số tiền bảo hiểm của dòng sản phẩm UL nó sẽ cao hơn dòng sản phẩm truyền thống. Ví dụ như với độ tuổi của Hằng, nếu như Hằng bỏ ra là 20 triệu phí mỗi năm thì dòng sản phẩm á, giáo dục thì có thể là chỉ bảo vệ cho Hằng khoảng là 150 triệu hoặc 200 triệu thôi mà nó mang yếu tố là tích lũy và phí bảo hiểm rủi ro nó cũng thấp. Nhưng mà đối với dòng sản phẩm UL đấy cùng với mức phí là 20 triệu đó thì có thể bảo vệ cho Hằng á là từ 1 tỷ rưỡi cho tới 1 tỷ 8 lần 20 triệu mỗi năm và bảo vệ lên đến là 1 tỷ rưỡi cho tới 1 tỷ 8 gây ra một cái con số nó nó rất là là cao vậy nên đấy cái dòng sản phẩm UL là là dòng sản phẩm mà mang tính chất bảo vệ cao nhất ở trong tất cả các dòng bảo hiểm nó mang tính chất bảo vệ cao nhất nếu như khách hàng mua bảo hiểm quan tâm tới vấn đề là bảo vệ rủi ro chứ không phải là thiên về quá nhiều về tích lũy quá nhiều về tích lũy thì UL là một cái lựa chọn vô cùng sản xuất vô cùng sản xuất vậy thì á bên cạnh cái yếu tố bảo vệ thì tất nhiên đây là dòng sản phẩm nó mang yếu tố là bảo hiểm tròn đời mang yếu tố bảo hiểm tròn đời và tích lũy ở trong đó nên khách hàng á, là đổ, đổ tiền vào thì được đưa đi đầu tư đưa đi tích lũy nhưng vì sao là số tiền đảo hàn cái giá trị tài khoản của sản phẩm UL nó lại cùng với một số phí mình đóng vào nó không cao bằng sản phẩm truyền thống là bởi vì sao ạ? Định kỳ công ty trừ phí bảo hiểm rủi ro cao hơn rất là nhiều. Khi tôi bảo vệ em đó, số tiền một tỷ rưỡi thì cái phí bảo hiểm rủi ro chắc chắn nó phải cao hơn là chỉ bảo vệ 150 triệu. Vậy thì làm cách nào để khách hàng á là họ muốn sử dụng sản phẩm UL nhưng á, tăng cái tính tiết kiệm tích lũy nhiều hơn thì trong dòng sản phẩm đầu tư có một cái tính năng rất là hay dành cho khách hàng đó là tính linh hoạt của sản phẩm tính linh hoạt của sản phẩm linh hoạt đó là sao ạ khách hàng có quyền lựa chọn à, cái số tiền bảo hiểm khác nhau để mà có thể tăng tỷ lệ bảo vệ hoặc tăng tỷ lệ tiết kiệm nếu như à, một cái hợp đồng ban đầu hàng nộp vào đây 20 triệu mình giả bảo về là một tỷ rưỡi thì hằng cảm thấy rằng à một tỷ rưỡi đó mình không cần thiết và mình muốn giảm xuống đi không phải là một tỷ rưỡi nhưng mà bảo về cho hàng khoảng 500 triệu chẳng hạn 500 triệu chẳng hạn nó vẫn cao hơn trong sản phẩm truyền thống vẫn cao hơn nhưng á, để giảm thiểu cái phí bảo hiểm rủi ro thì mình mong muốn tích lũy được nhiều hơn vậy thì á, mình sẽ có quyền giảm cái cái đó xuống và khi cùng với một mức phí đóng vào và phí bảo hiểm rủi ro giảm thì có phải rằng á số tiền tích lũy giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng nó sẽ tăng lên đáng kể nó nó sẽ linh hoạt cho khách hàng như vậy đó và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm á, là có một cái à, đặc điểm đó là không phải thời gian đồng phí cố định giống như là sản phẩm truyền thống nó không fit chỉ quy định ở trong hợp đồng là em được đồng phí cố định có doanh nghiệp thì quy định 2 năm 3 năm 5 năm 8 năm gì đó là em phải đồng phí bắt buộc đủ thôi còn sau đó ấy, sản phẩm này là sản phẩm đóng phí tròn đời có nghĩa điều khoản sản phẩm cho phép khách hàng đóng phí tròn đời thời gian đóng phí bằng với thời gian hợp đồng đó em muốn đóng bao nhiêu cũng được hết nhưng á, nó linh hoạt cho khách hàng được quyền dừng đóng phí tạm ngưng đóng phí hoặc là ngưng hẳn và cái việc tạm ngưng này này khách hàng hoàn toàn quyết định và sẽ dựa trên cái nhu cầu của mình muốn tích lũy nhiều hay ít chị nguyên như vậy ha và mình hoàn toàn có thể theo dõi tài khoản online để bổ sung phí vào đó bổ sung phí vào đó nếu như mà à, một cái sản phẩm mình đóng phí đang đang ngắn hạn thì mình mới đóng có 5 năm thôi rồi á năm thứ sáu năm thứ bảy mình tạm ngưng và sau đó mình theo dõi hợp đồng của mình thấy giá trị tài khoản nó giảm đi đáng kể và nguy cơ đe dọa hợp đồng của mình mất hiệu lực thì khách hàng hoàn toàn có thể chủ động đóng phí tiếp sau đó để tăng giá trị tài khoản tăng giá trị tài khoản và à, đầu tư tiếp ha đầu tư tiếp để mà tích lũy sau này đáp ứng cái mục tiêu của mình và sản phẩm này khi mà có tính liên hoạt đấy thì họ hoàn toàn có thể điều chỉnh theo nhu cầu thứ nhất đó là nhu cầu học vấn học vấn là gì ạ à? học vấn không phải là nằm ở tên gọi mà nhu cầu học vấn đó là hôm nay tôi đóng thì đến ngày con tôi đi học tôi có tiền tôi rút ra cho con tôi đi học vậy là đáp ứng nhu cầu học vấn rồi và cái sản phẩm này nó cho phép mình linh hoạt như vậy đó mình muốn lúc à, con mình á là vào đại học có 500 triệu thì mình đóng á làm sao căn kè phí bảo hiểm đóng vào đầu tư thêm nữa lúc đó có 500 triệu mình muốn có một tỷ thì mình đóng nhiều hơn mình đầu tư thêm vào nhiều hơn thì nó sẽ có cái tính linh hoạt và bên cạnh đó đấy nếu như những người nào á họ không có nhu cầu ngắn hạn là là là giáo dục thì họ kéo dài thời gian hợp đồng ra đừng có hủy hợp đồng trước hạn và đóng tê tiền vào đó để khi về hưu mình nhận được một cái số tiền để mà mà về hưu nhưng mà, có một cái điểm đáng lưu ý với dòng sản phẩm UL là khách hàng phải kiểm soát chi phí bảo hiểm rủi ro ở trong đó độ tuổi của chúng ta càng tăng độ tuổi của chúng ta càng tăng á, thì phí bảo hiểm rủi ro nó càng tăng vậy nên á, ở trong bảng minh hòa quyền lời bảo hiểm mọi người sẽ thấy cột phí bảo hiểm rủi ro có tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần phải không ạ là do do tuổi của chúng ta tăng nên á, cái mức à, gọi là phí bảo hiểm chúng ta đóng vào đấy phí bảo hiểm đóng vào cho doanh nghiệp bảo hiểm đó là mức phí tương trưng tương trưng đóng vào để góp vào chúng ta đưa đi đầu tư và trừ sau khi trừ đi khoản còn phí còn phí bảo hiểm thuần thực chất của sản phẩm UL này đó chính là phí bảo hiểm rủi ro phí bảo hiểm thuần để bảo vệ cho chúng ta chính là phí bảo hiểm rủi ro còn á, ở bên sản phẩm truyền thống thì gần như là họ sẽ fit cái mức đó bởi vì số tiền bảo hiểm thấp nó thay đổi không đáng kể không đáng kể nên phí thuần nó không chân luật là là bao nhiêu là bao nhiêu rồi ở trên sản phẩm UL đây là cái sản phẩm duy nhất mà các anh chị sẽ thấy ở trên hợp đồng hiển thì lãi suất cam kết phải không ạ hiển thì lãi suất cam kết điều đó có nghĩa rằng đấy công à, đổi khi mà công ty bảo hiểm đưa tiền đi của khách hàng đi đầu tư của quỹ đầu tư liên kết chung em làm thế nào đó tôi không biết lãi á lãi nhiều thì sẽ được chi trả cho khách hàng dựa trên cái lãi suất nhiều đó nó một cái tỷ lệ quy định của bộ tài chính còn nếu như mà em làm ăn không có lãi thì cái lãi cam kết này là lãi mà phải trả tối thiểu cho cho khách hàng và đây là cái dòng sản phẩm duy nhất mà mà chúng ta thể thấy bởi vì sao bởi vì sao là có lãi suất cam kết bởi vì đây là một cái sản phẩm số tiền bảo hiểm vô cùng cao phí bảo hiểm rủi ro cao và đầu tư hầu như là sản phẩm trọn đời nó rất là dài hạn và anh phải có một cái mức cam kết đó để đảm bảo cho khách hàng đảm bảo cho khách hàng và đối với dòng UL đấy thì hiện nay cái mức đầu tư vào trái phiếu chính phủ là cũng chiếm cái à, cái đa số nhưng mà dừa cái trái phiếu chính phủ của dòng liên kết chung và dòng truyền thống nó sẽ có sự linh hoạt khác nhau có nghĩa là dừa quỷ chủ hợp đồng và quỹ đầu tư nó sẽ có sự linh hoạt khác nhau ở trong đó ở trong đó à, mọi người sẽ thấy vậy thì ở trong cái sản phẩm đầu tư này bà nói đầu tư phải không ạ là tách bạch ra và lựa chọn của khách hàng đó là thiên về bảo vệ thiên về bảo vệ vậy thì khi mà khách hàng ấy các anh chị gặp một người khách hàng nào đó trong rổ hàng của chúng ta có nhiều sản phẩm để lựa chọn sản phẩm truyền thống có UL có IL có vậy thì cái việc đầu tiên là mình nắm bắt xem nhu cầu của khách hàng họ đang mong muốn điều gì mong muốn điều gì họ muốn á, là tích lũy nhiều hơn hay là bảo vệ nhiều hơn để có thể tư vấn cho khách hàng cái gói phù hợp và chính bản thân của dòng sản phẩm UL đấy chính bản thân của dòng sản phẩm UL thì nó cũng có tính năng linh hoạt ở trong đó rồi một cái sản phẩm này có thể điều chỉnh á, tăng số tiền bảo hiểm giảm số tiền bảo hiểm để mà đáp ứng với cái nhu cầu của khách hàng đó là một cái cái cái mà chúng ta cần nắm ha cần nắm rồi cái dòng sản phẩm thứ ba mà hằng muốn giới thiệu cho các anh chị à, dòng sản phẩm này á, chắc hẳn là à, nhiều anh chị chưa chưa tiếp cận chưa tiếp cận bởi vì đây là một cái dòng sản phẩm á, à, khá là kén khách hàng thứ nhất là kén khách hàng và thứ hai là à, kén tư vấn viên luôn bởi vì à, đây là dòng sản phẩm về đầu tư liên kết đơn vị cũng là sản phẩm đầu tư. Trong 7 nghiệp vụ bảo hiểm thì nghiệp vụ bảo uh, bảo hiểm đầu tư đấy, sản phẩm đầu tư là nó là một nghiệp vụ thôi nhưng chia ra hai dòng sản phẩm, đó là đầu tư liên kết chung và đầu tư liên kết đơn vị cùng tất bật chi phí, cùng tất bật là lãi suất để khách hàng nhìn thấy. Nhưng cách đầu tư khác nhau và cách quản trị khác nhau. Ví dụ như sản phẩm UL đấy, nếu như hăng á, là nộp vào đây à, một cái khoản phí mỗi năm 20 triệu rồi các anh chị cùng nộp tiền phí bảo hiểm vào phí bảo hiểm vào thì á, mức lãi suất là giống nhau phải không ạ lãi nhân về là khác nhau vì á, ai đầu tư nhiều thì nhận lãi nhiều ai đầu tư ít nhận lãi ít nhưng lãi suất lại giống nhau hằng bỏ ra đó 20 triệu anh chị bỏ ra 200 triệu vào quỹ liên kết chung thì cũng 5% lại là cũng chia đều cho mọi người thôi chia đều cho mọi người đó nhưng mà ở trên sản phẩm liên kết đơn vị là khác à đây là một cái sản phẩm mà khách hàng được quyền chủ động lựa chọn quỹ đầu tư và quyết định á là cái dòng tiền của mình nó như thế nào thì đầu tư liên kết đơn vị nó sẽ là giống như là chứng chỉ quỹ đấy anh chị nào mà đã à, chơi chứng chỉ quỹ rồi thì chắc sẽ hiểu hoặc á, là hàng ví dụ như là chúng ta đầu tư đất đầu tư đất phải không ạ à? mình có là một tỷ đây mình đi mua đất à, mình mua được là khoảng 100 mét vuông vậy thì tính lên mỗi mét vuông như vậy là chúng ta sẽ tính được bao nhiêu là à, có thể là một 10 triệu đồng một mét vuông vậy thì á, đó là giá của của chứng chỉ đơn vị quỹ, giá của đơn vị quỹ. và khi mà khách hàng đầu tư vào cái sản phẩm này này thì các doanh nghiệp bảo hiểm mà muốn ra sản phẩm IELTS thì tối thiểu á là em phải có một công ty quản lý quỹ một công ty để quản lý quỹ một cách chuyên nghiệp được đánh giá thẩm định bởi Bộ Tài chính và thứ hai nữa là em phải lập ra tối thiểu là hai quỹ đầu tư hai quỹ đầu tư ở bên này á, là quỹ chịu hợp đồng là chung ở bên này UL quỹ đầu tư liên kết chung là có một quỹ thôi nhưng đối với dòng liên kết đơn vị thì tối thiểu phải có hai quỹ tách bạch riêng ở trong đó để khách hàng đầu tư vào và hiện nay thì có rất là nhiều công ty triển khai sản phẩm này và à, tối thiểu là hai quỹ và có những công ty có thể là triển khai lên đến 4 quỹ hoặc là 6 quỹ cho khách hàng lựa chọn. Vậy thì trong à, trong những cái quỹ này này nó sẽ có những cái danh mục đầu tư khác nhau. Ví dụ à, có quỹ là đầu tư an toàn vào vào tiền gửi ngân hàng là chủ yếu. Rồi có quỹ đầu tư vào trái phiếu chính phiếu phú, có quỹ đầu tư mạo hiểm á, là vào cổ phiếu là chủ yếu, chứng khoán đấy ạ chứng khoán là cái mức độ nó mạo hiểm vô cùng nhưng á, cái tỷ suất lợi nhuận ở trên đó thì có cơ hội mang về cũng rất là nhiều cũng rất là nhiều đấy vậy thì sẽ có những cái danh mục khác nhau đi từ những quỹ an toàn cho tới những quỹ bậc trung và cho tới những quỹ rủi ro cao nhưng lợi nhuận sẽ sẽ cao đó. và khách hàng là người quyết định lựa chọn quỹ nào công ty họ chỉ là mở ra một cái sàn cho mình thôi giống như á, mình muốn chơi chứng khoán nhưng mà mình không có kinh nghiệm để chơi trực tiếp ở trên sàn rồi suốt ngày là ngồi nhìn màn hình nó nhảy nhảy nhảy nhảy để mà nhập lệnh phải không ạ rồi muốn bạn muốn mua gì là phải khớp lệnh mới thực hiện được vậy thì chúng ta thông qua công, công ty quản lý quỹ của các doanh nghiệp bảo hiểm này cũng có thể chơi chứng khoán cũng có thể chơi chứng khoán và nguyên tắc đầu tư của sản phẩm IEL này đấy là mỗi mà à, mỗi cái quỹ đầu tư như vậy nó sẽ bao gồm rất là nhiều mã để phân tán cái sự rủi ro cho khách hàng ra và những khách hàng á, mà mua sản phẩm này thì nên vì sao mà hằng nói là kén khách hàng có nghĩa là nên có kinh nghiệm về đầu tư mình phải có kinh nghiệm về đầu tư và nhận định thị trường khi mình đầu tư vào cái quỹ cổ phiếu chẳng hạn mình nhận định à Lời nhuận kỳ vọng của mình đã đạt hay chưa tăng trưởng một cái con số và mình phải có một cái khái niệm đó là lợi nhuận kỳ vọng và lời nhuận kỳ vọng này là của mỗi người chứ không phải là ai cũng giống nhau nếu như hằng đầu tư vào đó hôm nay mình đất của hằng á là 10 triệu một mét vuông nhưng mà sau đó đấy nó tăng lên 15 triệu một mét vuông chẳng hạn đối với hàng lợi nhuận đó là đạt kỳ vọng của mình rồi vậy thì á mình cái thực hiện cái giao dịch để mình có thể thu được lợi nhuận đó còn có những anh chị bảo là 15 triệu chưa phải là lợi nhuận kỳ vọng của mình và mình mong muốn phải lên 20 triệu một mét vuông chẳng hạn vậy thì mình phải đợi đến 20 triệu một mét vuông đó và khi á, mà chúng ta đầu tư vào cái sản phẩm này thì nó sẽ có một cái à, cái đồ rủi ro và trên hợp đồng của sản phẩm này có một cái dòng chữ như thế này này khách hàng á, là phải chấp nhận chấp nhận toàn bộ rủi ro đầu tư là nếu như rủi ro đầu tư đó mà lãi suất về không có nghĩa không phải là có lãi suất cam kết giống như là sản phẩm truyền thống hay sản phẩm UL nữa mà lãi suất đầu tư về không hoặc âm lịch thì điều đó khách hàng phải chấp nhận ví dụ giống như năm 2017 à, các anh chị sản phẩm IEL á, cái năm 2017 cho tới đầu năm 2018 đấy thị trường chứng khoán là là vô cùng là xanh phải không ạ cổ phiếu là tăng quá trời tăng luôn đó là lên trên đỉnh đấy rồi bất động sản cũng lên gửi, ngân hàng cũng lên hầu như năm đó là kinh tế làm ăn vô cùng phát đạt và nếu như những khách hàng nào mà họ mua cái năm mà năm 2017 18 đấy là họ đang nằm trên đỉnh nhưng mà năm đó bắt đầu nó chuỗi đầu đi xuống có phải rằng á đến ngày hôm nay này thì á, giá cổ phiếu ngày hôm nay cũng chưa quay lại nổi cái năm đó vậy thì có phải rằng á, tiền họ đầu tư ngày năm 2017 đến ngày hôm nay họ đang bị âm chưa nói là lại vốn đâu mà họ đang bị âm và khi mà đầu tư vào đây khách hàng phải chấp nhận điều đó đó chấp nhận điều đó và đó là khi mà mình đề cập tới cái à, tình hình đầu tư chung của công ty và một cái cái khác nữa là khách hàng có thể điều chỉnh là à, cái à, lợi nhuận của mình quyết định lợi nhuận của mình thông qua việc à, chuyển đổi giữa các quỹ nếu như ở đây có hai quỹ vậy không ạ hôm nay hàng đầu tư vào trái phiếu à, cổ phiếu đi cổ giá cổ phiếu là 10.000 một cổ phiếu rồi ngày mai á, tuần sau nó lên là 11.000 một cổ phiếu à hàng hàng bán cái cổ phiếu đó ra và hàng chuyển qua quỹ còn lại là quỹ đầu tư an toàn vào vào ngân hàng chẳng hạn vậy thì lúc đó mặc dù công ty á, nó xuống lại nhưng mà mình vẫn giữ được biên độ là 1.000 trên một cổ phiếu rồi là mình vẫn có lãi nên á, sản phẩm này nó chỉ phù hợp với những người nào biết đầu tư biết đầu tư và người tư vấn tư vấn cho khách hàng cùng biết am hiểu về điều đó để mà hướng dẫn khách hàng có thể là đầu tư một cách hiệu quả nhất và sản phẩm IEL là sản phẩm thiên về đầu tư bên cần vấn đề là là bảo vệ bảo vệ anh chị và nó sẽ mang tính chất là cũng phải dài hạn đóng phí dài hạn để mình có thể đảm bảo cái hợp đồng này là là phát triển tốt còn ở bên UL là thiên về bảo vệ sản phẩm truyền thống thì là thiên về về tích lũy rồi một khái niệm tiếp theo nữa mà hàng một chia sẻ với các anh chị trong sản phẩm đầu tư liên kết đơn vị đó là lộ dân nghĩa lại dân nghĩa lộ thực và lại thực có phải rằng á sản phẩm truyền thống này mỗi năm gửi về cho khách hàng công bố lại một lần năm đó tôi chia cho anh từng đó rồi công bố rồi là tiền đó chắc chắn của khách hàng không trượt đi đâu hết á năm sau anh làm ăn như thế nào là chưa biết nhưng năm đó đã công bố là lại là năm trong tuổi của tôi rồi tương tự UL cũng vậy định kỳ mỗi tháng và mỗi quý công ty công bố lãi là tiền đó là chắc chắn nằm trong túi của khách hàng đấy đó anh không bao giờ anh đối lại lấy lại được hết nhưng sản phẩm IL lại khác hoàn toàn năm 2017 các doanh nghiệp bảo hiểm có sản phẩm IM có những doanh nghiệp công bố tỷ suất lợi nhuận thăng gọi là tỷ suất lợi nhuận nha của sản phẩm này đạt con số là 56% một năm có doanh nghiệp là 49% một năm nó cao ngất ngưỡng luôn phải không ạ cao năm đó gửi ngân hàng thì lãi suất quá lắm cũng được là 10% thôi nhưng mà tỷ suất lợi nhuận của IEL lên đến con số là 56% năm đó tính từ biên đồ là ngày mùng 1 tháng 1 cho tới ngày 31 tháng 12 chốt cuối năm nhưng những khách hàng mà họ đang sở hữu hợp đồng năm đó đấy nếu như họ không làm lệnh bán những cái quỹ đơn vị quỹ đó ra chuyển đổi từ quỹ đó qua quỹ khác để giữ cái lãi suất mong muốn thì cái mức 56% cũng chỉ gọi là lãi dân nghĩa mà thôi lãi dân nghĩa có nghĩa là trên sổ sách á, thấy tăng lên nhưng cái lãi dân nghĩa đó nó có duy trì và nằm trong túi của mình hay không thì mình phải thực hiện giao dịch là bán đơn vị quỹ ra bán cổ phiếu ra thì mình mới thu tiền về không phải là bỏ vào túi mình mà mình thu tiền mình bỏ vào một cái quỹ an toàn khác đó thì lúc đó nó mới xuất hiện khái niệm là lãi thực có nghĩa là lãi đó mình bán xong rồi và mình lấy được cái biên đồ đó còn nếu như những anh chị nào mà không có à, thực hiện cái lệnh đó thì năm 2017 năm 2018 dù lãi suất còn 56 phần trăm đi chăng nữa thì đến ngày hôm nay coi như lãi đó không nó không có liên quan gì tới mình mình không được hưởng một chút nào luôn và cái giá của mình giá đất hôm nay phải không ạ lúc đầu mình mua 10 triệu thì bây giờ nó đang nằm ở mức 8 triệu đi thì á mình sẽ rơi vào trường hợp đó là lộ dân nghĩa lộ dân nghĩa là sao đó là cái giá trị hôm nay của mình trên sổ sách á nó thấp hơn cái giá trị ban đầu nhưng mà nó chỉ là dân nghĩa thôi nó chưa phải là lộ thực sự của mình bởi vì mình chưa mua bán gì ở đây hết và cái quỹ đó mình đang giữ ở trong hệ thống ở trong cái quỹ đầu tư để công ty tiếp tục đi đầu tư nhưng mà mình sẽ nhìn tổng quan này trên cái giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng nó sẽ giảm xuống đáng kế giảm xuống đáng kế và khi mà cái giá trị đó này nó vượt nó bị âm xuống nó bị âm xuống và nó rơi vào cái à, những năm hợp đồng mà không được đảm bảo duy trì hiệu lực thì có thể khách hàng đó dù đóng phí đầy đủ nhưng vẫn bị mất hiệu lực hợp đồng đó là một cái điều nguy hiểm của sản phẩm IELTS nếu như tình hình kinh tế mà cứ khó khăn à, liên tục mấy năm thì nó sẽ rơi có khả năng rơi vào tình trạng đó còn không á nếu như mà chúng ta biết cách đầu tư chuyển đổi quỹ rồi á là uh, đầu tư vào dài hạn thì cái sản phẩm ILB là một cái sản phẩm mang lại tỷ suất lợi nhuận vô cùng tốt vô cùng tốt nên ai mà họ có am hiểu về về à, chứng khoán về đầu tư mà vừa mong muốn bảo vệ vừa mong muốn đầu tư an toàn và không phải là đầu tư ngoài thị trường chứng khoán á, thì cái sự thanh khoản ở ngoài thị trường chứng khoán nó không tốt bằng cái này ngoài thị trường chứng khoán nếu như một khách hàng muốn bán cổ phiếu của mình thì có phải là phải hợp lệnh phải không ạ phải đợi nhưng mà ở đây đấy công ty quản lý quỹ họ làm thay cho mình điều đó là họ là người đứng ra mua của mình mặc dù chưa ai mua ở ngoài thị trường hết nhưng họ phải đứng ra mua cho khách hàng trước và là mình muốn bán là bán được ngay nó nó sẽ có khả năng thanh khoản cao hơn đó rồi đối với sản phẩm đầu tư thì nó sẽ mang hai cái tính chất giống nhau IL và UL đều giống nhau đó là nghiệp vụ này thì nó sẽ đóng phí tròn đời nó sẽ mang cái cái nghiệp vụ bảo hiểm tròn đời vào trong này bên cạnh cái bảo hiểm tự kỳ nữa đó và đóng phí tròn đời à, nghĩa là sao ạ thời gian hợp đồng bao nhiêu thì anh có quyền đóng phí bấy nhiêu 80 năm thì đóng full 80 năm cũng được nhưng mà nó vẽ mang tính linh hoạt thì linh hoạt như thế nào đấy thì lúc này Hằng đã chia sẻ ở sản phẩm UL rồi đó và sắp tới đây nếu như chúng ta triển khai sản phẩm ILB sản phẩm đầu tư liên kết đơn vị thì á, sẽ được đào tạo kỳ hơn là những anh chị nào mà ít nhất là chúng ta phải có kinh nghiệm về bảo hiểm có kinh nghiệm về bảo hiểm thì đưa vào cái đồi đó để chúng ta huấn luyện sản phẩm à, IELTS để phân phối còn hầu như chúng ta sẽ tập trung ha UL là một cái xu thế này và sản phẩm truyền thống nếu như khách hàng có nhu cầu thiên về một cái mục tiêu cụ thể hoặc là à, để mà tiết kiệm tiết kiệm rồi, ok ạ yeah. rồi đó là chúng ta cách phân biệt phân biệt của một số dòng bảo hiểm ha rồi Hằng sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo nữa để cho mọi người thấy à, chúng ta sẽ phân tích về cái dòng tiền ở trong sản phẩm bổ trợ bổ trợ để chúng ta nắm được cái quy luật của nó à, mỗi sản phẩm nó sẽ có một cách thể hiện khác nhau khác nhau nhưng mà chung quy lại thì nó cũng giống nhau à trước tiên ở trên này là cái sơ đồ phải không ạ cơ cấu sản phẩm sơ đồ về cơ cấu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mỗi cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đấy thì nó sẽ có hai phần hai phần phần thứ nhất sản phẩm chính sản phẩm chính hay còn gọi là bảo hiểm cơ bản bảo hiểm cơ bản thì sản phẩm chính nó sẽ mang yếu tố là vừa bảo vệ mà vừa tích lũy đầu tư có rủi ro công ty sẽ chi trả trên số tiền ở trên đó và cái số tiền mình đóng vào sẽ được tích lũy đầu tư tiết kiệm lại để sau này chúng ta có thể rút về đảo hàn rút về vậy thì á, các anh chị sẽ thấy rằng nó khác nhau giữa hai cái khái niệm á, sản phẩm bổ trợ hay có một cái thuật ngữ khác đó là bảo hiểm gia tăng sản phẩm bảo hiểm gia tăng với cả anh chị đã thấy á, ở trong cái tên gọi của hai cái dòng này thôi là đã mang cái ham bao ham cái ý nghĩa của nó rồi bảo hiểm cơ bản có nghĩa là họ chỉ bảo hiểm những cái cơ bản mà thôi không thể nào bằng sản phẩm chính mà bảo vệ được tròn vẹn cho cho khách hàng được và nó chỉ mang những cái bảo hiểm cơ bản nhất mà khách hàng cần phải có là những rủi ro lớn nhất chẳng hạn như là tử vong như bệnh hiểm nghèo như là thương tật toàn bộ vĩnh viễn còn ấy, cái nhóm sản phẩm bổ trợ này này là bảo hiểm gia tăng có nghĩa là họ tăng thêm phần bảo vệ cho khách hàng tăng thêm phần bảo vệ cho khách hàng để họ có thể được bảo vệ tròn vẹn nhất là trên trong tên gọi nó đã có sẵn như vậy đó và nó chỉ mang tính chất là bảo vệ chỉ mang tính chất là bảo vệ bởi vì nó là sản phẩm gia tăng bảo vệ vậy thì khi mà hằng nói đến đoạn này đấy có nhiều anh chị sẽ thắc mắc à không công ty em là sản phẩm bổ trợ cũng được đưa vào đầu tư rồi tích lũy rồi chia lại rồi đảo hàng vì sao mà nó chỉ mang tính chất bảo vệ được nó có khả không ạ à? vậy thì theo các anh chị nó có khả không đối với một cái sản phẩm trong này sản phẩm chính này là được đang được đưa tiền vào đưa tiền vào tài khoản vừa bảo vệ vừa đưa đi đầu tư tích lũy tiết kiệm sau này rút tiền về sản phẩm này có nhiều công ty không đưa vào giá trị tài khoản nhưng mà có cùng rất nhiều công ty lại đưa vào giá trị tài khoản để đưa đi đầu tư vậy nó sẽ khác nhau như thế nào khác nhau như thế nào rồi giờ hằng sẽ chia sẻ nha đây sản phẩm bổ trợ sản phẩm bổ trợ nó sẽ theo hai khuyên hướng thể hiện ở trong hợp đồng thứ nhất có tích lũy thứ hai không có tích lũy còn một cái dòng sản phẩm bổ trợ nữa cơ đó là không có phí luôn còn nghĩa là sản phẩm mình mua hiển thị trên đó nhưng mà công ty bảo hiểm không thu đồng phí nào của mình hết đó. thì cả đó hàng sẽ phân tích sau bây giờ hàng chỉ phân tích ra là có tích lũy và không tích lũy mà thôi vậy thì trước tiên một cái sản phẩm bổ trợ này tích lũy thì công ty họ sẽ đưa vào giá trị tài khoản đưa đi đầu tư tính lại đổ ngược vào giá trị tài khoản cho khách hàng cho khách hàng ha mình có cảm thấy à có lời có lời bởi vì sao ở bên công ty kia vì sao sản phẩm bổ trợ em đóng vào mà nó mất mất em không lấy được về thiệt thôi quá thiệt thôi nhưng mà sản phẩm bên này thì có tích lũy nhưng cái điểm đăng sâu ở trong đó ấy sâu vào về cái mức phí thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn là khác nhau mình sẽ thấy rằng á, những sản phẩm nào có tích lũy thì phí bảo hiểm khách hàng phải đóng luôn luôn cao hơn phí thuần để bảo vệ cho khách hàng cao hơn phí thuần đáng lẽ ra bảo vệ cho tôi 1 tỷ em thu từng ngày này nhưng vì có tích lũy em thu của tôi nhiều hơn không phải là mỗi năm là một triệu nữa em thu thành một triệu rưỡi chẳng hạn để em tích lũy lại và sau này chia lại lại cho khách hàng đó nên là những cái sản phẩm á mà có tích lũy các anh chị sẽ so sánh bảo minh hòa sẽ thấy á, là mức phí đóng sẽ cao hơn cái thứ hai nữa là phí bảo hiểm rủi ro thì công ty sẽ trích từ giá trị tài khoản của khách hàng để mà mà bảo vệ dòng nguyên lý này dòng sản phẩm chính phải không ạ dòng bảo hiểm cơ bản vậy thì khi mà trích như thế này này theo các anh chị yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới phí bảo hiểm rủi ro yếu tố nào sẽ ảnh hưởng phí bảo hiểm rủi ro đó chính là ngoài số tiền bảo hiểm nhỏ lớn hay nhỏ ra thì yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đó chính là độ tuổi của khách hàng độ tuổi khách hàng mà tăng lên thì phí bảo hiểm rủi ro sẽ tăng lên hôm nay trong à, tôi đưa vào đầu tư cho em một khoản này là năm nay tôi trích một triệu phí bảo hiểm rủi ro nhưng mà sang năm độ tuổi em cao hơn tôi trích thêm triệu hai sang năm nửa triệu ba triệu tư triệu năm như đó nó sẽ tăng lên là như vậy vậy thì những cái số tiền này này mặc dù mình được tích lũy vào mặc dù mình được tích lũy vào nhưng á, công ty họ sẽ trừ ngược lại vào phí bảo hiểm rủi ro và đặc biệt những năm cuối của hợp đồng ấy khi mà độ tuổi khách hàng càng tăng thì á, lúc này phí bảo hiểm rủi ro nó sẽ cao hơn phí bảo hiểm mình đóng vào cho doanh nghiệp nó sẽ có khả năng cao hơn làm nó hàng đấy ví dụ ha rồi à, có một cái bảng minh họa để mọi người hình dung rồi con bên chỗ mà sản phẩm bổ trợ không tích lũy không tích lũy không tích lũy thì không có cái gì đưa vào tài khoản hết á à, tôi đưa cho anh bao nhiêu thì ông sử dụng hết cái phần đó ông đưa vào quỹ bảo hiểm rủi ro luôn ông có rủi ro thì tôi chi trả mà không có thì thôi ok chưa nên á đối với phí của cái sản phẩm này này nó sẽ bằng với phí thuần hay còn gọi là phí bảo hiểm rủi ro nó chính mức phí khách hàng đóng vào cùng chính là phí bảo hiểm rủi ro và họ công ty bảo hiểm họ mang toàn bộ cái đó họ đưa vào quỹ bảo hiểm rủi ro để mà ông nào bị vấn đề gì thì họ lôi ra họ chi trả cái này á hoạt động giống như là phí sản phẩm phi nhân thọ phải không sản phẩm này á sản phẩm bổ trợ mà không tích lũy đấy thì lại hoạt động giống như phi nhân họ phí bảo hiểm cũng chính là phí thuần cũng chính là phí bảo hiểm rủi ro và khi mà cái phí này này nó chính là phí thuần luôn đấy và đặc tính của cái sản phẩm mà bổ trợ không tích lũy thì thông thường thông thường thì mức phí sẽ fix luôn là cố định hằng nói là thông thường nha vì có một số sản phẩm đặc thù ví dụ sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hỗ trợ phiền phí. Đó là những sản phẩm đặc thù mà phí bảo hiểm sẽ tăng theo độ tuổi của khách hàng và được thể hiện ở trong bảng minh họa quyền lợi khách hàng bảo trợ cho khách hàng biết luôn hôm nay em tham gia từng này nhưng mà tôi có một cái lô trình tăng phí trong vòng 10 năm này đó trong vòng 10 năm bởi vì độ tuổi của em tăng và chi phí y tế nó sẽ tăng đây còn lại những sản phẩm khác đa số những sản phẩm khác như là bệnh hiểm nghèo như là sản phẩm từ kỳ rồi sản phẩm về tai nạn thì phí nó sẽ được phít luôn hôm nay em đóng phí bao nhiêu thì á, năm sau năm sau nữa những năm sau nữa thì mức phí đó sẽ được cố định theo thời gian hợp đồng mà khách hàng lựa chọn ở trên đó ở trên đó và nó sẽ không được mang vào giá trị tài khoản vậy thì á, đối với nguyên lý một cái sản phẩm bổ trợ các anh chị sẽ thấy rằng á, nó giống nhau ban đầu năm đầu tiên mình đóng vào bên này á là đi luôn bên này được tích lũy vào khách à, bao nhiêu phần trăm đó vào trong giá trị tài khoản thì chúng ta sẽ thấy à chắc bên này có lời nhưng thực chất đấy khi mà trừ phí bảo hiểm rủi ro trừ phí bảo hiểm rủi ro ha và so với mức phí chúng ta đóng vào ban đầu thì á, trong quá trình hợp đồng cháy rồi á thì hai sản phẩm này nó hầu là như là giống nhau nguyên lý hoạt động về dòng tiền của nó là giống nhau nên á, tóm lại dù có tích lũy hay không tích lũy á, thì sản phẩm bổ trợ nó cũng chỉ mang tính chất là thuần bảo vệ mà thôi chứ nó không có yếu tố tiết kiệm ở trong đó không có yếu tố tiết kiệm ở trong đó các anh chị học cốt rồi là sẽ thấy phải ạ có câu hỏi thi của bộ tài chính đấy sản phẩm đáp án nào giờ đây á đúng đối với sản phẩm tự kỳ đó sản phẩm bổ trợ chỉ là sản phẩm tự kỳ đấy các anh chị abcd e, gì đó thì nếu như cái đáp án mà họ ghi rằng á, sản phẩm từ kia mà có yếu tố tích lũy á, là câu đó là hoàn toàn sai hoàn toàn sai nên là không bao giờ có một cái sản phẩm mà à, bổ trợ mà nó mang yếu tố tích lũy ở trong đó nhưng mà cách tính dòng tiền của mỗi công ty nó sẽ giống nhau mà thôi và trong cái trường hợp này này có phải rằng á nó sẽ có lời cho một người tư vấn viên khi đi tư vấn à cái này á là cảm thấy khách hàng họ không có bị mất mát cái gì đó họ thấy họ đóng vào 20 triệu á, thì nguyên cục đó đưa vào đưa đi đầu tư và trong sau khi đầu tư thì nó sẽ có những cái cột trừ đi phí bảo hiểm rủi ro đó, trừ ngược lại của khách hàng à, đây một cái minh họa Hằng đang lấy một bảng minh họa của một công ty top đầu ở trong ngành bảo hiểm đấy để mà thể hiện cho các anh chị thấy cái cột này các anh chị này phí bảo hiểm cơ bản bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ nhóm 1 là đối với công ty này á, sản phẩm bổ trợ nhóm 1 á, là họ đưa vào giá trị tài khoản để họ đưa đi đầu tư luật ok đấy hả đưa vào này rồi phí ban đầu của sản phẩm này á, là trừ trong vòng 4 năm em đóng vào đây một khoản tiền tôi trừ phí ban đầu à. còn lại thì được đưa vào giá trị tài khoản để đầu tư sinh lãi ok ạ à? rồi ở đây bắt đầu phí bảo hiểm rủi ro mọi người thấy ạ à? cột phí bảo hiểm rủi ro. Và phí bảo hiểm rủi ro này chia làm hai phần. Phần đầu tiên là sản phẩm chính. Sản phẩm của người được bảo hiểm chính đấy là bắt đầu á, nếu như tôi bảo vệ cho anh là 500 triệu thì mỗi năm tôi trích từng này trích trên và số này nó tăng lên do độ tuổi khách hàng tăng lên. Rồi, sản phẩm bộ trợ nhóm 1 đấy ạ, được đưa đi đầu tư. Vậy thì á, cái bảng minh họa này hàng đang thiết kế này là mỗi năm khách hàng đóng sản phẩm bộ trợ nhóm 1 là khoảng 11 triệu. Trừ đi phí bảo hiểm rủi ro 7 triệu, 4 triệu còn lại được đưa vào giá trị tài khoản, đưa điều tư phải không ạ? Trừ đi 7 triệu còn 4 triệu. Đó, vậy thì năm đầu tiên à mình thấy sản phẩm bộ trợ này mình còn dư 4 triệu, còn bên kia nhiều lúc họ thu 10 triệu mà 10 triệu đó không có trả về. Đó là cái sản phẩm mà không tích lũy à, không không đưa vào tài khoản đấy. Nhưng mọi người sẽ thấy rằng á, có phải rằng cái nhỏ một đây này nó đang tăng dần đó và có những cái năm đó, nó có thể á, là phí bảo hiểm rủi ro cao hơn phí mà khách hàng nộp vào mỗi năm tôi đóng vào đó 10 triệu 11 triệu là phí em bảo vệ tôi nhưng tôi đóng vào đó xong là em trích ngược lại của tôi là có thể lên đến 12 triệu đó là nguyên lý cái này vậy thì bù qua bù lại á thực ra hai sản phẩm ấy nó cùng giống nhau nó sẽ không có mang yếu tố tích lũy hay là tiết kiệm gì ở đây hết tích lý hay là tiết kiệm gì ở đây hết á mà nó sẽ là mang yếu tố về à, bảo vệ đấy ha sản phẩm bổ trợ nó sẽ mang yếu tố về về thuần bảo vệ thì sau này các anh chị mình sẽ phân phối có những dòng sản phẩm á mang vào giá trị tài khoản cũng có có những sản phẩm tách biệt vào giá trị tài khoản và người ta hay gọi là một cái cái từ mà không được hay ho cho lắm á là phí rơi đấy rơi có nghĩa là đóng năm nào rơi mất năm đó nghe khách hàng họ tưởng là mất luôn cái phí đó nhưng mà thực ra toàn bộ phí khách hàng đóng đó gọi là phí bảo hiểm rủi ro thuần và được đưa vào quỹ để mà bảo vệ cho khách hàng luôn theo quy luật là là số đông và bù số ít rồi ok đó là cái à, phần à, chia sẻ của hằng ha bây giờ thì à, hằng sẽ dành cái thời gian còn lại bởi vì à, tối hôm nay cái nội dung nó nó hơi chuyên sâu một chút nên là Hằng chỉ dừng lại ở đây thôi còn những cái nội dung khác thì chúng ta sẽ à, chia sẻ vào những cái phần khác và Hằng sẽ dành thời gian để các anh chị có thể à, trao đổi đặt những cái câu hỏi rồi ok à, mời MC ạ à. Rồi, cảm ơn Hằng rất là nhiều. Cảm ơn những uh, kiến thức mà Hằng đã trao cho các anh chị ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và các anh chị uh, mình thấy uh, hay không ạ? À? Nếu mà mình thấy uh, uh, <laughs> khó hiểu thì uh, ở chỗ nào mình không hiểu mình ghi ra nha các anh chị mình ghi ra xong sau đó rồi uh, mình hỏi rồi hằng sẽ giải đáp ha bây giờ sẽ đến là phần giải đáp thắc mắc của các anh chị ở trong phòng chung ngày hôm nay ha uh, từ đầu buổi đến giờ mình nghe rồi mình ghi một cách uh, uh, cẩn thận xong sau đó mình thấy mình không hiểu chỗ nào À, mình mạnh dạng lên để mình hỏi để mình hiểu nhiều hơn mình hiểu là hiểu cho cái kiến thức cho bản thân mình và mình còn hiểu là ví dụ sau này mình có làm tư vấn viên hay gì đó thì mình có thể đi tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất giống như hằng nói là mình phải ờ, đem đến điều tốt nhất cho khách hàng thì mình mới dám đi tư dạ vấn ha vâng, các anh vâng. chị À, các anh chị ơi mình có câu hỏi nào mình cứ uh, mạnh dạng mình hỏi ha à, coi có chỗ chi tiết nào mình cảm thấy mình chưa hiểu thì mình hỏi à, buổi này dạ. nó hơi bị chuyên sâu cho nên là nó khó hiểu là đúng rồi các anh chị có thể là dạ. có nhiều nhận là khó hiểu mà đúng dạ, là, đúng. là có chia sẻ vào đầu buổi đấy bởi vì buổi hôm nay là chúng ta đi vào chuyên sâu về sản phẩm nếu như các anh chị chưa được học về sản phẩm và đặc biệt mà mình không có kinh nghiệm về bảo hiểm đấy thì mình sẽ cảm thấy là bị tẩu hỏa nhập ma à nhưng mà không sao hề đó mình nắm những cái thông tin này và sau đó mình học sản phẩm thì nó sẽ rất là nhanh để mà gì đi sâu vào một sản phẩm dễ hiểu lắm à. rồi à. anh chị à, mic đã mở rồi thì anh chị cứ đặt câu hỏi đi và hằng sẽ hỗ trợ giải đáp rồi uh, loan thấy uh, khách mời hùng khách mời hùng là khách mời của anh tiến có tha có giơ tay á thì không biết là anh hùng mình có thể bật cam rồi uh, mình uh, bật mic lên để mình giao lưu và mình đặt câu hỏi với hằng được không anh hùng nhỉ à, anh Hùng ơi khách mời Hùng alo mọi người có nghe thấy em nói không ạ rồi em nghe rồi anh Hùng ơi à, dạ em em có một câu hỏi một chút dành cho các chị ạ rồi ờ, hiện giờ hiện giờ thì một số tư vấn viên họ đang tư vấn song song hai song sản phẩm thứ nhất sản phẩm truyền thống và một sản phẩm đầu tư liên kết chung và họ thường để với mức thời hạn đóng phí là 15 15 năm ờ, như vậy em hỏi là trong trường hợp mà sau khi kết thúc đóng phí sau 15 năm ấy thì từ những cái năm tiếp theo ấy thì cái dòng tiền của hai cái sản phẩm này nó sẽ đi theo chiều khác nhau như thế nào rồi anh hùng mình ờ, còn câu hỏi, nào nữa không anh hùng ờ dạ em tham gia thì hỏi vậy thôi ạ rồi em ờ, cảm ơn câu hỏi của anh hùng nha à, mời xin mời hằng hỗ trợ anh hùng giúp dùm loan ha rồi ok ừ, anh hùng anh hùng hiện nay đang làm đại lý ở bên công ty nào ờ hiện giờ đang làm ở bên Medline ạ like bởi vì câu hỏi này là chỉ có người trong ngành mới hỏi thôi <laughs> dạ vâng đúng ạ à, cái thế này này thực ra đấy thì cái cách đầu tư và tính tính phí bảo hiểm rủi ro đấy ở các dòng bảo hiểm thì gần như là giống nhau chỉ khác á, là dựa sản phẩm truyền thống và sản phẩm đầu tư liên kết chung khác là gì ạ à? thứ nhất là phí bảo hiểm rủi ro đã khác nhau rồi thì sau 15 năm mà kết thúc đồng phí sản phẩm truyền thống gọi là kết thúc đồng phí còn sản phẩm đầu tư lên cái chung người ta không gọi là kết thúc đồng phí mà người ta gọi là ngưng đồng phí thôi ngưng đồng phí bởi vì sản phẩm đó khách hàng có quyền đóng phun mà đóng phun thời gian hợp đồng vậy thì á sau 15 năm thì cái chuyện gì là xảy ra sản phẩm truyền thống đấy bởi vì cái số tiền bảo hiểm thấp nên là khách hàng theo nguyên lý sản phẩm đó là sản phẩm đồng phí cố định 15 năm là hết và cái dòng tiền ở trong đó đấy vẫn được tính lãi và trên số tiền bảo hiểm khách hàng vẫn được chia lại trên số tiền bảo hiểm và vẫn có một cái quỹ bảo hiểm rủi ro để bảo vệ cho khách hàng khi họ có rủi ro phải không ạ nhưng cái quỹ đó nó thấp số phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm truyền thống thấp thì lúc này hàng cũng lấy ví dụ thôi một bên là bảo vệ một tỷ rưỡi nó sẽ khác với là bảo vệ 150 triệu còn đối với sản phẩm UL ấy khi mà khách hàng tạm ngưng đóng phí không có đóng nữa năm thứ 16 trở đi tôi không đóng nữa vậy thì năm thứ 16 khách hàng vẫn phải, à, vẫn bảo vệ được bảo vệ phải không ạ và bảo vệ bằng ở đâu bảo vệ là bằng việc công ty họ sẽ trích phí bảo hiểm rủi ro tiếp vào đó tiếp vào đó sẽ khác nhau đối với dòng sản phẩm truyền thống dòng sản phẩm truyền thống đấy thì có một cái quỹ bảo hiểm rủi ro chung luôn đưa vào và nếu như cái phí bảo hiểm mà mình đóng vào đấy là dựa trên xác suất rủi ro mà công ty họ tính rồi họ ra một cái bài toán tính toán với mức phí này tỷ lệ rủi ro như thế này thì em phải nộp phí chừng đó và nếu á, kết thúc cái sản phẩm mà tỷ lệ rủi ro của trong bảo hiểm truyền thống đó nó thấp nó thấp là có nghĩa ra nó dối quỷ ra rồi quỹ ra thì công ty bảo hiểm họ sẽ trả thêm cho khách hàng trả thêm cho khách hàng đó và cái thời gian đóng phí của sản phẩm đó là fix rồi nên là họ sẽ dư trù được cái mức đó còn đối với sản phẩm đầu tư thì nó vô cùng linh hoạt tôi đâu có biết em là đóng phí đến năm nào có thể là em đóng có 5 năm có thể em đóng 10 năm có thể em đóng 15 năm vì vậy á cái bảo hiểm rủi ro ở trong phẩm sản phẩm đầu tư đấy là họ sẽ trích theo năm theo độ tuổi của khách hàng nếu như năm thứ 16 mà anh còn còn hợp đồng thì tôi trích ở trong đó để tôi bảo vệ cho anh năm đó và đưa vào quỹ bảo hiểm rủi ro để lấy số đông bù cho số ít à. còn à, thực ra cái kỳ vọng của khách hàng đấy hợp đồng hai cái đó nó nó sẽ phát sinh là cái dòng tiền nó nhiều hay nó ít thì tùy vào mỗi khách hàng nữa chắc chắn sản phẩm UL là trừ phí bảo hiểm rủi ro cao hơn nên à, nó mang tính chất bảo vệ mà vậy thì nếu như khách hàng á muốn lấy được tiền nhiều hơn ấy thì điều chỉnh cái số tiền bảo hiểm giảm sút và nó linh hoạt như thế này này nếu như hôm nay một khách hàng 30 tuổi có hai đứa con nhỏ trách nhiệm bảo hiểm con lớn hay không lớn lắm chứ vậy thì á, bên cạnh cái việc đi làm ăn để nuôi con thì á, mua một cái gói bảo hiểm để sao có vấn đề gì xảy ra hai đứa con mình phải có một cái số tiền đủ lớn để học hành sau này thì mình sẽ có một cái giữ nguyên số tiền bảo hiểm đó hoặc tăng lên nữa nhưng mà đến năm 60 tuổi mình về hưu con mình tự lập hết rồi hoặc là nếu như con mình mà từ lớp sớm mà năm 55 tuổi á nó từ lớp hết rồi mình không phải lo cho nó nữa lúc đó trách nhiệm của mình đã giảm chưa trách nhiệm giảm thôi vậy thì á, mình lên công ty bảo hiểm mình điều chỉnh số tiền bảo hiểm giảm xuống à tôi không cần phải chi trả nhiều tiền bảo hiểm về nữa con tôi từ lo hết rồi và nhu cầu của tôi hôm nay đó là hưu trí tôi muốn tiết kiệm nhiều hơn để tôi rút tiền về hưu lên công ty làm cái phiếu điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm xuống vậy là đáp ứng được nhu cầu linh hoạt chưa ạ cái sản phẩm đầu tư nó hay cái chỗ đó đấy à, nên là tùy vào nhu cầu của khách hàng để lựa chọn nhá rồi ok à, bạn, rồi. bạn gì hỏi nhỉ Để em hỏi một chút ạ à, khách mời Hùng ạ à. dạ anh anh anh anh Thảo anh Thảo đúng không ạ à? đợi em xíu nha em hỏi xem là anh Hùng anh có thỏa mãn cái câu trả lời của Hằng chưa ờ, dạ ok em em cũng tạm hiểu câu hỏi đấy rồi à câu trả lời đấy rồi vâng em rất cảm ơn ạ rồi cảm ơn anh hùng ha vậy em mời tiếp là anh à, khách mời trần văn thao hay thảo thì anh em không thấy dấu <laughs> anh em tên là thảo à rồi anh thảo à, anh thảo mình đặt câu hỏi anh thảo ha ờ, em cũng định hỏi như là bạn vừa rồi hỏi nhưng mà em cũng chưa hiểu lắm tại vì là uh, chẳng hạn như là trong cái trường hợp là cái uh, sản phẩm bổ trợ đấy thì là đến năm 70 tuổi thì hết hạn đúng không ạ thì như ví dụ như là khách hàng chẳng hạn như là khách hàng, hàng năm nay 45 tuổi mà đi ờ, cái sản phẩm chính là 20 năm chẳng hạn thì là lúc đó là khách hàng mà mới 65 tuổi nhưng mà trên bảng minh họa thì em thấy là cái cái phí là đóng tới những năm 70 tuổi đúng không? Có nghĩa là trong suốt từ cái năm 45 này đến tới năm 70 10 là tổng là 25 năm là khách hàng sẽ phải chạy ờ, cái sản phẩm bổ trợ này suốt trong 25 năm đúng không ạ? à, anh Thảo ơi, mình ờ, còn câu hỏi nào nữa không dạ em còn một câu hỏi nữa là uh, khi mà khách hàng tham gia cái sản phẩm là uh, cái uh, cái e bảo hiểm à, bảo hiểm sức khỏe ạ thì trên bảng minh họa có hiển thị là cái phí đóng chỉ trong 10 năm thôi ạ thế còn từ cái năm 11 trở đi thì phí như thế nào ạ rồi <laughs> mình hỏi xong chưa anh Thảo nhỉ dạ em có à. hai câu hỏi đấy ạ rồi em cảm ơn hai câu hỏi của anh Thảo à, xin mời Hằng hỗ trợ anh Thảo dùm Loan ha rồi ok à, cảm ơn các anh Thảo ha mà hình như cái câu này thực ra là thôi Hằng trả anh hỏi thì Hằng trả lời luôn chứ thực ra mình giải đáp ở trong cái phần huấn luyện sản phẩm ấy thì nó sẽ phù hợp hơn đối với trong sản phẩm bổ trợ à, thời hạn đóng phí của sản phẩm bổ trợ thì tùy nhá tùy mỗi sản phẩm quy định chứ không phải sản phẩm nào cũng giống nhau Hằng lấy ví dụ như thế này này. Ờ, Có cái sản phẩm bổ trợ à, ừ. là cho phép khách hàng đóng full đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm đó luôn. Nếu như sản phẩm hiện nay là bệnh hiểm nghèo của F đi, thời gian hợp đồng của sản phẩm đó là đến tối đa là năm 70 tuổi. Khách hàng có quyền đóng đến năm 70 tuổi luôn. Nhưng mà có những công ty á, họ đóng ngắn hơn. Họ cho đóng có 20 năm thôi, 20 năm sau là không đóng nữa và tự động trích vào giá trị tài khoản để bảo vệ tiếp. Vậy thì thực ra đấy, từ đồng trích hay là mình từ động vào á, thì phí nó cũng giống nhau thôi. Chứ không có cái nào là lời hơn cái nào cả. Nhưng mà uh, nó thể hiện cái dòng tiền khác nhau. Thể hiện dòng tiền khác nhau. Và có những sản phẩm bổ trợ cho đồng phí 20 năm là kết thúc luôn, cho mình đồng phí tiếp nữa. Và cũng không cho phép trích từ giá trị tài khoản. Vì vậy đấy, mà Hằng mới chia sẻ rằng là câu hỏi này sẽ đặt vào cái buổi huấn luyện sản phẩm á và chính cái sản ừ. phẩm nào mình giải đáp luôn sản phẩm đó nó phù hợp hơn còn nếu như mà bây giờ giải đáp thì chỉ có chung một thị trường thôi và mình không thể nào mà nêu ra một cái trường hợp cụ thể để nói nó là đúng được đó rồi là điều đầu tiên điều thứ hai lúc này à, em hỏi phải không ạ vì sao sản phẩm bổ trợ là à, chăm sóc sức khỏe và trợ cấp viện phí đấy cả công ty họ chỉ Minh Hòa tăng phí trong vòng 10 năm thôi này à mà không có à, à, tăng phí à, hiển thị dài hơn bởi vì thực ra đấy có hiển thị lên trên đó thì thực ra cái biên độ chân lệch so với thực tế nó sẽ vô cùng lớn thì hiển thị làm gì phải không ạ và giống như là nếu như mọi người mà sở hữu hợp đồng của sản phẩm ILD mình sẽ thấy đấy luật của sản phẩm ILD á, sản phẩm đầu tư liên kết đơn vị ấy, là cho minh hòa hai chục năm rồi anh không được phép minh hòa đến cuối hợp đồng bởi vì cái tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm đó nó quá khủng và nếu như minh họa đến cuối hợp đồng nó sẽ tạo ra một cái giá trị thăng dư vô cùng lớn và đó là một trong những điều á, mà có thể gây hiểu nhầm cho khách hàng khi họ không rình thứ hai nữa là người ừ. đại lý á, là là giống như là cố tình làm sai nhìn vào đó và và tư vấn sai cái cái nguyên lý của sản phẩm đi ừ, thì á, ừ. đối với sản phẩm bổ trợ cùng đi họ dự đoán được trong vòng 10 năm năm thứ 11 cũng có thể tăng vì chi phí rủi ro tăng phải không ạ chi phí y tế tăng tuổi của mình tăng nhưng á, dự đoán bao nhiêu mà bây giờ công ty bảo hiểm họ đưa ra đấy thì lúc đó nó chênh lệch so với thực tế nhiều quá thì họ không đưa ờ, họ chỉ chỉ là tin tin lên bộ tài chính là họ minh hóa trong vòng 10 năm đó và bộ tài chính cho phép điều đó ờ. vâng. như ờ, như vậy là cái cái cái ý đầu tiên thì có nghĩa là uh, cái trên cái bảng minh họa đó là là thể hiện các cái uh, sản phẩm bổ trợ là tương ứng với cả 70 hoặc là 75 năm đúng không ạ? Thì chẳng hạn như là như là chị vừa nói nếu như mà uh, trên này mà khách hàng đóng là uh, chẳng hạn như là 20 năm theo cái hợp đồng điện thì cái giá trị giá trị minh họa ở trên bảng minh họa này sẽ bị ít hơn so với cả cái cái bảng thực tế đây đúng không ạ? Ừ, em đang đáp vài câu hỏi không chưa hiểu lắm có nghĩa là chẳng hạn như là hiện tại thì cái bảng minh họa của mình ấy, là đang đang thể hiện là cái sản phẩm bổ trợ này là đi đến 70 hoặc là 75 năm tùy sản phẩm đúng không ạ? Ừ. ừ. Trong cái trường hợp mà khách hàng mà đóng chẳng hạn như là 20 năm theo cái uh, hợp đồng đi ạ thì ừ. cái cái cái cái giá trị hiển thị trên hợp đồng này, trên bảng minh họa này nó sẽ ít hơn so với cả cái bảng hiện tại đúng không ạ? À không, ít sao tại sao lại ít hơn? Tại vì là cái cái uh, như là chị vừa bảo đó khi mà khách hàng đóng thì là cái cái dòng tiền về nó sẽ nhiều hơn đúng không ạ có nghĩa rằng ý của anh Thảo á là công ty trích từ đồng để bảo vệ cho sản phẩm bổ trợ hả đúng rồi ạ à rồi có nghĩa là Vậy sau 20 năm mà khách hàng không đóng đúng không thì cái cái cái ờ, công ty sẽ dùng số tiền ở trong ờ, tài khoản của mình để trích ra để đóng sản phẩm bổ trợ đúng không thì cái dòng tiền về sẽ được ít đúng không ạ đúng còn rồi. hiện tại là trên cái bảng minh họa của mình là đang đang hiện đang thể hiện là 70 năm đúng không ạ ừ. nếu như tại vì em em chạy trong một hai nếu như hợp đồng của mình á hiển thị sản phẩm bổ trợ là đạt 70 năm Vâng đúng rồi. Mà mình đóng phí 20 năm thì từ năm 21 là tự động tích để mà bảo vệ. Còn ấy, nếu như mình hiển thì có 20 năm thôi và mình đóng đủ 20 năm thì năm 21 không ai trích của mình hết. Có nghĩa là khách hàng đang lừa chọn phương án là tôi muốn bảo vệ hai à, đến năm 70 tuổi nhưng tôi đóng phí 20 năm năm 21 trở đi à, công ty từ chức cho tôi đi đó còn nếu như vâng. mình lựa chọn 20 năm thôi á thì công ty họ cùng chỉ trích đúng 20 năm bảo vệ đúng 20 năm 21 họ không trích đồng nào của mình hết vậy thì đến cái năm thứ 21 ấy khách hàng có hai lựa chọn một là tuổi cao sức yếu rồi bây giờ mua bảo hiểm cùng khó để về đi cho công ty trích để mình bảo vệ hai lên bảo với công ty tôi cắt sản phẩm bột trời đó thì họ khỏi trích nên thực ra đấy cái cách thiết kế ngày hôm nay này mà để phun 70 năm là nên nó sẽ có sự linh hoạt cho khách hàng sau này còn nếu như à, mình thiết kế mình fit luôn 20 năm 20 năm sau bị bệnh trong người rồi muốn mua bảo hiểm được không không mà dù không bị bệnh mà muốn mua ấy, thì phí bảo hiểm họ tính là tính tuổi của năm đó bởi vì hôm nay à, mình tính phí bảo hiểm bao nhiêu thì fit luôn cả 20 năm mà fit luôn đến năm 70 tuổi thì dài gì không thiết kế cho dài và đến 20 năm sau đó là quyền lựa chọn của khách hàng làm sao cho phù hợp mà thực ra độ tuổi đó đấy bảo vệ á, với cái mức phí cũ nó vô cùng tốt bởi vì họ cũng trích đúng cái mức phí cũ thôi mà họ đâu có trích cao hơn đâu phải không ạ à? đó rồi rồi em hiểu rồi rồi ok rồi, cho em hỏi lại cái ý thứ hai một chút ạ như vậy tức là cái cái cái cái cái phí của mình những năm sau có thể là sẽ tăng đúng không ạ nhưng mà do là không được phép thể hiện ở trên bảng ờ, minh họa này đúng không chỉ Ờ, được thực hiện ở 10 năm đúng 10 năm thôi cái đó là biên độ gần với thực tế và không phải sản phẩm nào cũng tăng à. hiện nay á, là hầu như chỉ có sản phẩm chăm sóc sức khỏe và trợ cấp tiền phí ấy, liên quan tới năm viên chi phí y tế là có lô trình tăng vâng. còn hầu như sản phẩm bệnh hiểm nghèo này tai nạn này sản phẩm tử kỳ này là fit luôn fit luôn đối với dòng sản nhưng phẩm mà cái là cũng đi theo là cái ừ. vâng như vậy như vậy là ờ, cái cái ờ, sản phẩm này là cái thời hạn là đến năm 75 tuổi đúng không ạ thì có nghĩa là cái phí đó sẽ theo đến năm 75 tuổi nếu mà khách hàng theo trong suốt quá trình ờ, tham gia đúng không đúng rồi nếu như cái điều khoản tức là khách hàng đó, đóng phép vâng vâng rồi em hiểu rồi em cảm ơn ạ dạ, À, rồi cảm ơn Thảo không biết anh Thảo mình có tham gia mấy buổi uh, training sản phẩm uh, FLD cho anh Thảo nhỉ ừ, sản phẩm ờ, chính thì em có tham gia còn ờ, hôm nay thật sự là em hơi bận nên là em vừa cũng vừa vào xong <laughs> em em vừa chạy thử bản đồng bản minh họa nên em mới thấy thế nên là em mới <laughs> vừa hay rồi. vào thì em thấy đang nói đến về em sản phẩm bổ trợ này thì em hỏi rồi. luôn mình có một cái buổi training về sản phẩm bổ trợ anh Thảo à, có gì hôm sau mình quay lại ha để mình hiểu rõ hơn về cái sản phẩm bổ trợ của FUD ha anh Thảo ha dạ vâng ạ dạ rồi em cảm ơn câu hỏi của anh Thảo cảm ơn Hằng nha à, dạ, không biết là các anh chị trong zoom mình còn ờ, có câu hỏi nào không hay là Loan sẽ đọc cho, cái câu hỏi mình, ờ, ờ, cho mình hỏi một câu hỏi đấy ạ rồi em chào chị Loan ạ rồi mình giới thiệu là mình tên là Loan team của chị Thu Hà thì cho mình hỏi một chút là trong quá trình tư vấn ấy thì có rất nhiều khách hàng họ cũng hỏi về cái này và cũng có thể là bản thân mình cũng làm rõ hơn hoặc là cũng nhiều người trong Zoom là cũng muốn là rõ hơn ở cái phần này. Đối với cái bảng minh họa thì nó sẽ có chạy theo hai cái phần lãi suất một là cái lãi suất theo um, uh, ờ, họa và hai là lãi suất đảm bảo thì với cái cái bảng mà theo lãi suất theo minh họa thì là cái số tiền trong tài khoản bảo hiểm của mình sẽ tăng dần lên theo độ tuổi đúng không ạ đấy giống như của dòng FWD thì đến 80 tuổi chẳng hạn thì mình nhận được số tiền sẽ lớn hơn và được, được ờ, uh, tiền mừng thọ nữa thế nhưng đối với bảng lãi suất cam kết thì là cái số tiền bảo hiểm của mình sẽ giảm dần đi à số tiền trong tài khoản sẽ giảm dần đi mình cũng hiểu cái lý do là giảm dần bởi vì là nó phụ thuộc vào cái lứa tuổi của của khách hàng càng ngày càng tăng dần nên cái phí rủi ro sẽ bị trừ, trừ nhiều hơn thế thì uh, cái thực ra là cái sản phẩm của mình là dòng sản phẩm đầu tư thì trong trường hợp nó cũng có thể xảy ra cái tình huống là uh, cái lãi suất nó không đạt được ở cái lãi suất minh họa thế thì nó ở đến một cái thời điểm của khách hàng là số tiền à, giá trong tài giá trị còn lại nó bằng không thì cái cái việc này thì mình có cái cái tư vấn hoặc là mình khuyến cáo cho khách hàng hiểu hơn về cái phần đó như thế nào hoặc là lúc đó khách hàng có thể phải nộp thêm tiền hay không tức là mình có thể mình sẽ phải lường trước những cái tình huống là là cho khách hàng nhìn thấy rõ là bản chất của bảo hiểm nó như thế không ạ cứ đưa ra một cái bánh vẽ là số tiền của ông sẽ càng ngày càng cao lên à, so với <laughs> càng tuổi của ông nhiều hơn theo cái, cái lãi suất minh họa đúng không ạ cái đấy là rất nhiều khách hàng hỏi và cũng có thể nhiều tư vấn viên là cũng thực tế là cũng chưa hiểu về bản chất của so sánh giữa hai cái bảng đấy đâu thì cũng nhờ hằng là à, nói giúp rõ hơn về cái sự khác biệt giữa hai bảng đấy và có cái tư vấn thế nào cho khách hàng để nó nó có cái gọi là đúng ý nghĩa của bảo hiểm là càng lứa tuổi cao thì người ta sẽ càng được bảo vệ. Rồi ok, cảm ơn Loan à, cái câu hỏi của chị Loan rất là hay á bởi vì sao ạ à? đó là một cái thực tế thực tế của ngành nghề của mình đấy và một trong những lý do mà nếu như cái anh, anh chị nào mà ngồi ở văn phòng phải không hàng ngày á, gặp khách hàng lên đảo hàn hợp đồng sau ngày xưa là đại lý là tư vấn cho tôi là tôi nhận được chừng này ở trong hợp đồng bảo hiểm có ghi như thế này này mà bây giờ số tiền nhận về ít thế là bắt đầu là họ bảo là lừa đảo là đủ thứ đó là chính là vì do vì sao ạ à? chính là lý do ấy, là tư vấn viên khi nào cũng tư vấn cho khách hàng trên lãi suất minh hòa và bảo số đó là fix rồi và khách hàng được có quyền lấy về khi đảo hạn và cái lãi suất minh hòa thì fix luôn một mức lãi suất và nó cứ tăng giá trị tài khoản tăng ừ, thì tiền lãi nhận được tăng và nó có tăng miệt tăng miệt tăng miệt gì đó tăng miệt gì đó nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng á bảo hiểm là một cái kênh kinh doanh đặc thù phải không ạ à? là một kênh huy động vốn nhưng mà nó khác hơn ngân hàng ở chỗ là nó mang tính chất bảo vệ đầu tiên có nghĩa rằng á, ý nghĩa của nó lớn nhất là bảo vệ chứ không phải là đưa đi đầu tư tích lũy không phải đưa đi đầu tư để mà xin lãi đó vậy đã nói là một ngành nghề kinh doanh bảo hiểm vậy thì á, nó sẽ có cái quy luật ở trong đó quy luật là sao ạ à? nó sẽ có hai cái cán cân hai bên cán cân hai bên nếu như bên tích lũy mà em muốn cao lên thì cái cản cân bên này nó sẽ hạ xuống chứ không bao giờ cản cân hai cái nó đi lên với nhau hết đó thì nó cái cân bảo vệ nó hạ xuống số tiền bảo hiểm nó hạ xuống rồi tương tự như vậy tôi muốn ngược lại tôi muốn cái phần bảo vệ cao lên thì cái phần tích lũy nó sẽ hạ xuống đó vậy thì mình cần phải tư vấn cho khách hàng này đối với dòng sản phẩm đặc biệt là dòng sản phẩm UL ấy là bảo vệ tròn đời bảo vệ tròn đời và phí bảo hiểm rủi ro là sẽ trích theo hàng năm hàng tháng ấy thực ra trích theo hàng tháng nhưng mà trong bảng minh họa đang thể hiện từng năm thôi và nó sẽ trích là dựa trên độ tuổi của khách hàng càng tăng thì phí bảo hiểm rủi ro càng cao phải không ạ đây nếu mà một người khách hàng á, mình phải biết tâm lý của họ đang mong muốn điều gì và giống như cái ví dụ lúc này hàng chia sẻ đấy bây giờ còn trẻ phí bảo hiểm rủi ro rẻ không thấp Vậy thì mình để cái số tiền bảo hiểm cao bởi vì lúc này này con mình còn nhỏ trách nhiệm mình còn nhiều. À anh chị cứ để mức cái số tiền đó. Nhưng mà khi á, mà con con khách hàng họ nó đã tự lập được rồi và cái trách nhiệm gia đình nó không cao nữa. Và thứ hai, mục tiêu của khách hàng không phải là bảo vệ quá lớn mà mục tiêu của khách hàng là tích lũy nhiều hơn. Hãy khuyên họ theo dõi hợp đồng và làm điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm cũng được. Cả đó hoàn toàn linh hoạt và khách hàng có thể làm điều đó. Ok chưa? mình có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào đó còn giữa hai cái bảng lãi suất minh hòa và và mãi lãi suất cam kết đấy thì đó là cái quy định của bộ tài chính quy định của bộ tài chính đối với dòng sản phẩm đầu tư phải minh hòa cho khách hàng thấy làm minh bạch về đầu tư mà minh bạch về đầu tư minh bạch về chi phí vậy thì bảng lãi suất cam kết thì khỏi nói rồi bởi vì cái đó là fit luôn trong sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho khách hàng nếu như em làm ăn lại lỗ như thế nào là tôi chưa biết nè có lỗ đi chăng nữa thì lại đó cũng lo trả cho tôi lỗ đó nếu như lãi suất ngân hàng có trở về không đi chăng nữa ấy, thì anh cũng phải trả lại đó cho tôi thực ra nếu tính một cách công bằng lấy các khách hàng có lời chứ lời rồi bởi vì thị trường á, lãi suất có giảm nhưng mà công ty bảo hiểm cũng phải đảm bảo trả lại cho khách hàng em không được chạy đâu hết đó nhưng khi sao nhìn trên á, là bảng minh họa thế tiền nó cứ giảm dần giảm dần giảm dần và có thể nó mất hiệu lực sớm là bởi vì công ty trích phí bảo hiểm rủi ro để bảo vệ cho khách hàng cái đó là tách biệt riêng mà làm sao mà tính vào phân lại của tôi được tôi đi đầu tư cho em tôi cam kết với em trả lại từng đó còn á tôi có một cái trách nhiệm này khi nào mà em có vấn đề gì rủi ro em bỏ với tôi tôi 10 triệu thôi mà tôi phải chi trả cho em cả tỷ lần vậy thì đây là phí bảo hiểm rủi ro tách biệt mà khách hàng bắt buộc phải chấp nhận điều đó khi tham gia bảo hiểm nó gọi là cái phần bảo hiểm tự kỳ đấy có rủi ro là chi trả đó. vậy cái biên độ giữa à, lãi suất lãi suất đảm bảo và lãi suất minh họa nó sẽ có một cái chênh lệch và nó không bao giờ mà fit luôn ở trên à, bảng đó chống nhau được đâu bởi vì sao lãi suất minh họa là chỉ minh họa thôi còn thực tế khách hàng cần phải theo dõi giá trị tài khoản của mình qua tài khoản online online ừ. xem dễ lắm mở ra là thấy giá trị tài khoản của mình nó đang nằm ở đâu và khách hàng hoàn toàn có thể nếu như muốn bổ sung tiền vào thì có thể đóng phí bảo hiểm cùng với đầu tư thêm đầu tư thêm để gia tăng cái tài khoản đó và cách thứ hai giảm số tiền bảo hiểm của mình xuống không bao giờ có chuyện vừa được tích lũy nhiều mà vừa được bảo vệ cao ừ. có nhiều tư vấn viên phải không ạ tư vấn à tích lũy bảo vệ sản phẩm thì vô cùng cao nhưng mà dạ. sản phẩm này á bảo vệ cho à, các anh chị là nó cũng vô cùng lớn làm gì có ừ. Ừ, hai quả đó không bao giờ nó đi song song với nhau nha nên là nó sẽ linh hoạt cho khách hàng để lựa chọn đấy và mình sẽ là chia sẻ khách hàng để họ có những cái điều đó họ điều chỉnh họ điều chỉnh chị ơi cho em hỏi với ạ à, ờ, à, à, em chào chị hằng chị hằng đợi em xíu nha à, để em hỏi xem là chị Loan ờ, chị nghe câu trả lời của chị của của Hằng thì chị Loan có cảm thấy hài lòng chưa ạ? Rồi ok mình ờ, có hiểu và mình cũng muốn là bởi vì cái câu này là uh, Hằng làm rõ cho rất là nhiều người. Đấy thì uh, thực ra là cái cái này là khi mình đi tư vấn với khách hàng ấy thì cái mà để nói với khách hàng rõ là bảo sau khi cái tức là mình theo dõi cái tài khoản số tiền của mình trong tài khoản đến càng năm về sau để mình có thể hình thức là muốn duy trì hợp đồng thì mình phải bổ sung cái tiền vào đúng không ạ nhưng mà cái việc nói với khách hàng như thế cảm giác <laughs> cũng rất là khó <laughs> khi mà trong khi đó khách hàng đang nhìn đang nhìn nhận bảo hiểm là chỉ nhìn trên số tiền trên tệm bảng minh họa là ừ, theo lãi suất minh họa thôi cái đấy thực ra là rất, rất, rất khó để nói với khách hàng đấy ạ mình chỉ nhìn vào đó là sau này là nguy hiểm cho khách hàng lắm và rồi. và nguy hiểm cho chính bản thân mình nữa và khi là họ thấy là nó cũng sự thật như vậy là mình làm mình mất uy tín hăng vẫn chia sẻ với khách hàng của hăng nếu như hăng vẫn nói à cái sản phẩm này số tiền bảo hiểm cao này chỉ có muốn nếu chỉ muốn tích lũy nhiều hơn thì chỉ làm phiếu bảo hiểm điều chỉnh giảm xuống thì à, thời gian vừa qua mà hăng tư vấn ai có nhu cầu về giảm hăng vẫn làm giảm như thường thì họ tăng lên cái giá trị của họ cái đó làm thủ tục thì khá là đơn giản rồi mình cảm ơn Hằng nhá, đã hiểu rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi em cảm ơn chị Loan ha. À, em sẽ mời tiếp là chị Vân Hằng ạ. Ừ, dạ, à, cảm ơn chị Hằng. Chị Hằng ơi cho em hỏi à, một vài câu như thế này. Câu đầu tiên là phí thuần thì theo em hiểu có phải là cái phí à, Ờ, phí phí cơ bản giống như là phí uh, phí cơ, ờ, đối với bên cái sản phẩm chính thì nó là phí cơ bản và bên sản phẩm bổ sung thì nó cũng là một cái phần cơ bản còn cái phần mà phí rủi chưa không tính phần rủi phí rủi ro trong đó đúng không ạ? rồi là câu thứ nhất câu thứ hai là nếu như mà phí bảo hiểm rủi ro cao á tức là trong những cái giai đoạn sau của những cái dòng sản phẩm mà có tích lũy dòng sản phẩm bổ trợ có tích lũy thì Ờ, nếu như mà nó cao hơn như hồi nãy trong các bạn minh họa chị đưa là nó cao hơn so với cái ờ, phí của cái sản phẩm đó người ta đóng thông thường thì tiền ở đâu để công ty bảo hiểm bù vào vì ờ, nãy giờ chị nói là có cái giai đoạn đầu nó chỉ có 4 năm triệu nhưng sau đó nó lên tới mười mấy triệu trong cái tổng trong cái phí tích lũy đó trong cái phần mà sản phẩm bổ trợ đấy ạ thì cái tiền ở đâu để công ty bù vào cái số này um, rồi, rồi. Uh, mình có công, mình con dạ, còn được không nhỉ? Bạn không tên. Dạ. Thì à, chị Hằng còn câu hỏi nào nữa không ạ? À? Em còn một câu nữa với lại thế một cái nữa là ví dụ như là khách hàng lúc đầu là ờ, khách hàng để số tiền à, bảo hiểm cao mà chị nói là sau này là À, muốn thì sẽ điều chỉnh lại cái bảng minh họa đấy cho khách hàng thì cái bảng minh họa lúc đó thì sẽ tính phí cho khách hàng vào cái thời điểm là khách hàng tham gia bảo hiểm ví dụ như là khoảng 5 năm trước đi hay là vào cái thời điểm hiện tại cái phí đó nó sẽ dựa trên cái độ tuổi của khách hàng vào vào vào lúc nào vào thời điểm của 5 năm trước nếu như vào 5 năm trước khi khách hàng tham gia còn sớm thì cái phí nó thấp và hay là cái lúc mà tham gia mới thì cái tại vì cái phí vào tính vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ cao hơn ạ thì thà, cái bảng minh họa mà chị nói là uh, để số tiền bảo hiểm cao và sau này là điều chỉnh xuống á, thì nó sẽ tính theo cái của tuổi nào của khách hàng rồi hằng hiểu à, câu hỏi của bạn rồi rồi rồi dạ. hiểu rồi vâng, đó à, có ba ý ha mình có ba câu hỏi à, câu hỏi đầu tiên liên quan tới phí thuần phí thuần không phải là phí bảo hiểm sản phẩm chính phí sản phẩm chính là đang cao hơn phí thuần bởi vì sao ạ à? phí bảo hiểm chính á, là nó bao gồm hai yếu tố mà bảo vệ và tiết kiệm và phí thuần nó chỉ mang yếu tố bảo vệ thôi phí thuần chỉ mang yếu tố bảo vệ mà thôi em bảo vệ tôi bao nhiêu em thu phí bấy nhiêu thì đó mới gọi là phí thuần còn sản phẩm chính á, là cao hơn phí thuần nha cái sản phẩm tứ kỳ á, thì mới đúng là phí thuần đấy có nghĩa rằng là nó không có yếu tố tích lũy tôi đóng cho em bao nhiêu em đưa hết số tiền đó vào quỹ bảo hiểm rủi ro đó chính là phí thuần ok hả nên là à, cái sản phẩm ấy mà càng nhiều quyền lời thì cái mức phí đóng nó sẽ cao hơn phí thuần nó cứ cứ, cứ căng ra nó sẽ có cái đồ á cách nhau nhiều hơn đó tương tự như vậy tích lũy à, cùng vậy nó sẽ à, giảm ra đó là câu hỏi đầu tiên à, câu hỏi thứ hai là như thế nào nhỉ em chị có thể nhắc lại không hàng nghe nhiều câu hỏi của hàng quên mất <laughs> à, hằng à, vân hằng ơi à, mình có thể à, nhắc lại câu hỏi à, thứ hai cho cho chị hằng để chị hằng à, giải đáp được không ạ à? dạ cái câu thứ hai em muốn hỏi là trong cái sản phẩm bổ trợ mà của cái dòng mà có tích lũy á thì nếu ở ờ, trong cái giai đoạn đầu là cái phí bảo hiểm rủi ro nó rồi. Anh nhớ rồi. Đó nhưng lấy mà tiền đâu ra để tạo ấy không? <laughs> Để, để, để, thì nó cao hơn vậy thì lấy tiền đâu ra để công ty bù vào. Okay vậy thì mọi người thấy rằng á trong cái sản phẩm bổ trợ mà có tích lũy ấy thì tích lũy vào đâu thế mọi người tích lũy vào đâu tích lũy vào giá trị tài khoản mà trong giá trị tài khoản thì có cái gì trong đó trong giá trị tài khoản là có cả sản phẩm chính nó nằm chung một cái tài khoản phải không ạ à? vậy thì lúc đó nếu trích cao hơn thì lấy trích ở đâu ạ à? lấy tiền giá trị tài khoản của sản phẩm chính bù qua chứ sao đâu nữa tức là cũng là lấy tiền của khách hàng bù vào cái giá trị ờ, tài khoản của khách hàng thôi Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Mình hiểu vậy là đây là lấy tiền của khách hàng đầu tư vào vào cái rủi ro của khách hàng. Thì ờ, lấy lấy tiền trong cái quỹ đó để mà bảo vệ cho khách hàng. Trích ra từ đó ra thôi. Ừ. Cái cái giá trị tài khoản của mình á được đưa đi đầu tư bao nhiêu đưa đi tu bấy nhiêu bên cần nó bảo vệ cho mình như thế nào thì không nghe nó đang đòi cái khi mình học sản phẩm tương lai trong tầm tay phải không ạ à? cái slide đầu tiên của sản phẩm đó là chúng ta sẽ thấy một cái sơ đồ hoạt động của sản phẩm tương lai trong tầm tay là mình thấy à dòng tiền vào là cái gì ạ à? phí bảo hiểm cơ bản trừ đi phí ban đầu bao nhiêu vào tài khoản rồi đưa đi đầu tư rót ngược vào và dòng tiền ra là gì đó là phí bảo hiểm rủi ro được trích theo hàng tháng à, thì trong cái tài khoản đó đầu tư cũng là tài khoản đó mà trích phí cũng là tài khoản đó Ừ, rồi dạ, còn câu có một câu của em đó là cái lúc mà giả sử lúc khách hàng tham gia khi còn trẻ còn ít ừ. tuổi thì lúc đó số tiền bảo hiểm thì nó cao hơn mà như chị nói là sau sau đó thì thì khách hàng có thể điều chỉnh ví dụ như là thêm bớt cái sản phẩm bổ trợ đấy vào ấy thì cái lúc đấy sản phẩm bổ trợ là tính theo cái ví dụ như theo cái khung tuổi như thế nào vào lúc thời điểm khách hàng tham gia hay là vào thời điểm hiện tại cái phí đó à, nếu như khách hàng á, là bổ sung sản phẩm bổ trợ thì luôn luôn là thẩm định phí theo thời điểm hiện tại thế làm gì có quay ngược về trước để thẩm định tương tự như vậy thì khách hàng điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm cũng vậy đó điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm dần tới phí bảo hiểm rủi ro giảm vậy thì á, sẽ giảm khi nào ạ à? hôm nay hằng làm cái form điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm này thì ngay kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo là phí bảo hiểm rủi ro nó bắt đầu giảm còn trước đó như thế nào thì nó không thay đổi nha dạ ừ, Chứ thế thì ờ, nếu như mà so với hai cái dòng sản phẩm mà có tích lũy và không tích lũy như vậy thì cái công thức tính của bên tích lũy là như thế nào hả chị có có có uh, có có thể giải thích hơn được không? Là đó là một cái công thức rất là phức tạp ở bên bảo hiểm. Có ừ. cái phần định phí ấy tính toán bảo hiểm ấy họ đi học ở bên Hy Lạp rồi bên Mỹ bên đâu họ về họ tính <laughs> mình đừng có làm công việc của họ <laughs> mình biết mình nguyên lý hoạt động của nó như vậy là được rồi dạ ok chị rồi Vân Hằng mình còn câu hỏi nào nữa không Vân Hằng dạ chắc để hôm sau chị <laughs> hôm sau hỏi tiếp mà à, với phần này vẫn có nhiều cái em còn thắc mắc nhưng mà để hôm sau em hỏi Thế Rồi. hôm nay á là ở đây mình hỏi này mọi người nên chủ động về tìm hiểu rồi sau đó lên đây mình đặt câu hỏi lại thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, Vân Hằng à, nghe rõ chị Hằng trao đổi chưa Vân Hằng nha? Dạ em nghe rồi ạ. Dạ rồi. cảm ơn chị Hằng. Rồi, cảm ơn Vân Hằng ha. À, Lan thấy à, có một số khách mời giơ tay thì bây giờ Lan mời lần lượt ha. À, mời khách mời à, Hoàng Minh, anh ờ, có thể bật mic để anh ờ, đặt câu hỏi với ờ, cô Hằng ha à, anh Minh anh mình bật mic lên Minh yeah. Dạ. rồi anh giới thiệu mình một một tí rồi sau đó mình đặt câu hỏi để cô Hằng giải đáp ha vâng à, chào cả nhà chào chị Hằng thì à, mình là Minh mình đến từ Bến Tre mình à, có một cái câu hỏi về hệ thống á à, bây giờ mình à, nghe cái à, bài mới đầu là bài giảng về cách gia nhập rồi à, chính sách tài chính chính sách đầu tư thì ở đây Hoàng nhá Hằng xin phép cắt lời anh một chút nếu như anh có những câu hỏi gì về liên quan tới bài giảng của Hằng hôm nay đấy thì ừ, anh có thể đặt câu hỏi sẽ hỗ trợ dạ. đúng rồi còn cái câu hỏi liên quan tới à, hệ thống liên quan tới chính sách kinh doanh thì à, mời anh đặt câu hỏi vào à, tối ngày thứ ba nào mình có câu hỏi ngay chỗ bạn có có bài à, rồi, vậy thì không có thể anh đặt câu hỏi vào tối ngày mai vào cuối giờ tối vào tối thứ bảy hoặc là mình quay đi vâng. mình đăng tin tối thứ ba mình đặt nha hôm nay mình có chỉ nội dung hàng huấn luyện thôi có nội dung của bài của chị luôn á mình đang thắc mắc á tại vì mình giới thiệu thôi à rồi ok ừ, thì mình nghe cái ờ, cái nói về cái khoản mà đi ờ, đầu tư rủi ro á lấy cái tiền của khách hàng đi đầu tư để để bảo vệ cái khoản rủi ro cho khách hàng đó thì cái khoản đó là ai đi đầu tư <laughs> đúng không ok còn câu hỏi nào nữa không ạ tại vì mình mình giống như mình là một cái tư vấn viên mình muốn ờ, mình chỉ chỉ ờ, người ta ký hợp đồng rồi xong người ta nạp cái tài chính về lên hệ thống chứ cái người mà tư vấn người ta đâu có mang cái tiền đó đi đầu tư được dạ vâng đấy thì vâng. cái hai cái hai nữa là bây giờ ví như cái um, khi mà khi mà gặp rủi ro thì khách hàng họ tìm tư vấn viên chứ họ không biết hệ thống là ở đâu <clears throat> cho nên là cho mình hai cái góc sáng ở chỗ đó dạ rồi ừ. cảm ơn anh à, anh anh Hoàng Minh là mình đã đã có kinh nghiệm làm bảo hiểm chưa mình đang làm ở đâu chưa dạ không mình không có <laughs> kinh nghiệm nhiều bảo hiểm à vậy là bây giờ là em vào BCA là xuất phát điểm là mới bắt đầu tìm hiểu về bảo hiểm đúng dạ vâng. không à rồi ok anh vậy thì á ừ, thực ra nếu mà em chưa học cái bảo hiểm đấy thì cái câu hỏi này hằng không thể nào mà vào chuyên sâu để em hiểu được ừ. nhưng mà hằng cũng sẽ giải quyết một số vấn đề để em có thể nắm được cái tình hình chung ha dạ. đó đối dạ. với những người hoạt động ở trong ngành bảo hiểm đấy những đại lý bảo hiểm thì cái hợp đồng giao kết giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đó là cái tính pháp lý còn á, đại lý bảo hiểm chúng ta là người trung gian để tư vấn kết nối giới thiệu thôi cao bản thôi vâng. còn á người chấp nhận bảo hiểm là ai là doanh nghiệp bảo hiểm ai là người chi trả cho khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm luôn đại lý không có quyền chi trả cái gì đây hết em nha đó nên đấy khi khách hàng có sự kiện liên hệ với mình là mình hỗ trợ thôi còn cái cần thiết là họ phải liên hệ với công ty bảo hiểm cơ họ phải liên hệ với công ty bảo hiểm để mà giải quyết quyền lời bồi thường đó chứ không phải là người đại lý bảo hiểm đứng ra bảo vệ đâu rồi vậy thì tiền của khách hàng ai đưa đi đầu tư à vâng. câu này chắc là cả anh chị trên chúng có thể trả lời giúp hàng được rồi <laughs> mình á là người á là giúp khách hàng làm hồ sơ thu phí khách hàng về có một số kênh mà bên kênh đại lý truyền thống thì cho phép thu phí còn mình thì hướng dẫn khách hàng nộp phí về công ty bảo hiểm thôi còn dạ. á cái người đưa đi đầu tư là doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm toàn quyền được sử dụng cái quỹ đó nguồn tiền đó đưa đi đầu tư và đầu tư là theo luật kinh doanh bảo hiểm nhà nước mình quy định chặt chẽ rồi không phải là em muốn đầu tư đâu cũng được hết à chứ không thể nào mà đại lý mà đưa đầu tư khách hàng được nên là anh Hoàng Minh á mình mình à, có uh, mình sắp xếp thời gian mình đi học uh, chứng chỉ nhá chứng dạ. chỉ đại lý bảo hiểm và nếu như anh không muốn lấy chứng chỉ đấy mình làm ở trong ngành này làm ở BCA thực ra cái chứng chỉ đại lý bảo hiểm đối với BCA nó không có cái giá trị gì quan trọng đâu mà cái BCA á, mong muốn đó là mình có đầy đủ kiến thức để mà làm tốt công việc của một người người tư vấn à, giúp cho khách hàng á, là thực sự nắm bắt được những cái thông tin để họ có thể ra quyết định và sở hữu cái cái sản phẩm bảo hiểm phù hợp nên á, có thời gian đi thì đi học chứng chỉ chứng chỉ cao hơn nữa là chứng chỉ tư vấn bảo hiểm tư vấn độc lập ấy mà không thì mình lấy cái cốt mà không có thì cái đầu tiên là bổ sung kiến thức cho mình bằng cách là mua sách về học bằng cách lên mạng tìm hiểu các thông tư nghị định luật kinh doanh bảo hiểm trên mạng có hết rồi bằng cách là mình vào các chương trình chung của BCA admin ha dạ. rồi à, con in mà mới bước chân vào ngành bảo hiểm ấy là em hỏi câu đó thì hằng hằng thầy cũng rất là hay bởi vì sao mình mới bước chân vào mình chưa hiểu mình thắc mắc nhưng mà mình phải có cho mình một cái quá trình để mình có thể bổ sung kiến thức hơn nữa dạ. thì cái đó là những cái cơ bản rồi rồi à, cảm ơn cô hằng ha cảm ơn anh minh anh minh à, mình à, thỏa mãn rồi đúng không anh minh nhỉ rồi em sẽ mời à, khách mời rồi em sẽ mời khách mời tiếp theo ha à, khách mời Nguyễn Đạt em mời khách mời Nguyễn Đạt em thấy anh có giơ tay thì à, mình bật bật mic lên rồi mình giao lưu mình hỏi cô Hằng đi à, anh Đạt nha dạ chào chị rồi em chào anh Đạt dạ chào chị à, liên quan đến cái um, mà mệnh giá với lại um, mà cái số tiền phí bảo hiểm á chị À, thì em muốn hỏi là đối với khách hàng một số khách hàng họ có sẽ như họ đã tham gia bảo hiểm khoảng à, là 2 năm rồi thì chuẩn bị bước qua năm thứ ba thì người ta muốn giảm mệnh giá của cái sản phẩm cơ bản của cái sản phẩm chính á thì khi đó thì à, người ta công ty yêu cầu làm cái gì với lại là uh, công ty sẽ có mình có phải làm lại cái bản minh họa cho khách hàng hay không à định à, phí dựa theo cái tuổi trước đây hai năm hay là mới à. theo anh lại à? em đặt ờ, ờ, có câu hỏi nào nữa không à? dạ rồi bên như thôi à. à rồi câu hỏi này khó quá <laughs> bởi vì sao nó thuộc về nghiệp vụ hành chính thực ra ấy, con trồng á là cái nguyên lý ở trong đó mọi người có nắm được hay không thôi con nghiệp vụ hành chính đơn giản lắm đơn giản là sao ạ à? mình muốn làm cái thủ tục gì ừ. thì luôn luôn có bộ phần CSS để hỗ trợ cho mình cái đó và chỉ cần làm một cái tờ giấy thôi không cần phải đánh bảng minh hòa không cần phải làm gì hết phiếu điều chỉnh hợp đồng xong khách hàng điền thông tin vào đó ký tên nộp lên công ty bảo hiểm là xong vậy thì làm sao ấy là, là là sao khách hàng biết phí bao nhiêu mà đóng ạ à? à em em à, em hiểu wow, à, rồi vậy là em em đã đã họ học sản phẩm trước rồi rồi chị em học sản phẩm mà em còn hỏi câu này là một đó là hắn phải trách lại giảng viên huấn luyện không kỳ này mà hai á, là em ngồi à, học mà em ngồi bên vợ nên em không để ý <laughs> bởi vì sao ạ à? sản phẩm á, UL giảm số tiền bảo hiểm ấy, đặc biệt là cái sản phẩm mà chúng ta đang học là gì ạ? À? Tương lai trong tầm tay phải không? Giảm số tiền bảo hiểm, không giảm phí. Có nghĩa là phí mình đóng ít trăm như vậy. Nhưng mà mình giảm số tiền bảo hiểm thì làm giảm giảm cái phí bảo hiểm rủi ro thôi. Mà phí bảo hiểm rủi ro chúng ta đâu có nộp. Chúng ta nộp phí bảo hiểm mà. Nè nha, rồi mời anh Đạt quay về chương trình huấn luyện sản phẩm. Ừ, quay về huấn luyện để mình hiểu rõ hơn ở trong á, là cái sản phẩm à, trong trong à, group có hằng có clip huấn luyện sản phẩm tương lai trong trong tay ở trong facebook ấy như tao đó mình nghe lại rồi à, lên chương trình huấn luyện chung để à, mình hiểu rõ hơn anh đạt nhá anh dạ, đạt dạ, ơi. anh chị rồi anh đạt nghe rõ câu trả lời của cô hằng rồi ha dạ à, mình có mình quay lại cái buổi trên training sản phẩm để mình hiểu rõ hơn những gì mà anh đạt vừa thắc mắc anh đạt ha Dạ rồi, vâng, cảm ơn chị. Dạ rồi. À, em mời tiếp khách mời tiếp à, em mời tiếp mà là anh FA tiến sĩ. Anh FA tiến sĩ uh, thuộc uh, à, AS mình anh anh bật uh, à, cam bật mic lên mình giao lưu đi anh, anh sĩ rồi mình hỏi xem là mình thắc mắc gì mình hỏi cô Hằng cô Hằng giải đáp cho nè. Vâng, xin chào các anh chị phòng Zoom nhé. Rồi, em chào anh sĩ. Vâng, qua cái, buổi học về cái, cái nguyên lý sản phẩm và dòng tiền đấy thì chữ mùi cũng vẫn còn lơ mơ cũng chưa chưa hiểu rõ ví dụ như là cái sản phẩm ờ, u UL này thì cái, cái đóng phí chọn đời đấy thì là cái, cái, cái phí đóng đấy thì nó có tăng giảm theo theo năm không với thứ hai nữa là cái, cái sản phẩm il ấy, thì là cái, cái này là nó nó có thuộc cái, cái, cái dòng ờ, nó có thuộc cái sản phẩm dòng sản phẩm ờ, đầu tư nó có cùng tức là nó có nó có thuộc cái sản phẩm đầu tư không vâng hỏi ờ. <laughs> cảm ơn anh sĩ cô hằng có nghe câu câu hỏi của anh sĩ có hiểu câu hỏi của anh chị như của anh chưa hình dung ra được <laughs> không thật chưa hình dung ra được là câu hỏi của anh chị là như thế nào em có thể nhắc lại câu hỏi không ạ vâng chào chị ờ, chị Bùi thì học ừ, cái nguyên lý sản phẩm này thì nó cũng còn lơ mơ lắm nó vừa học nó vừa như là vừa ngủ gật nên là cái, cái con như là cái chỗ ví dụ như đóng phí trọn đời trong cái ờ, sản phẩm uh, U, U, UL này thì cái phí của nó có tăng giảm theo thời gian không theo cái độ tuổi không này cái thứ hai nữa là cái cái, cái, cái dòng uh, dòng sản phẩm uh, dòng sản phẩm ờ, đầu tư ấy thì là IL đấy là nó nó có thuộc cái dàn nó cũng nó có thuộc sản phẩm dòng sản phẩm đầu đầu tư liên kết chung không IL này ôi trời hàng anh chị làm khó hàng quá cái này với thằng huỳnh luyên như là thằng à, huỳnh luyên khó hiểu quá sao <laughs> rồi có thể này à, thực ra đấy à, không biết là em chị em đã có à, mình đã làm bảo hiểm ở đâu chưa và vâng, cái buổi à, chưa à bởi vì á, ừ. mình chưa làm bảo hiểm ấy thì mình cần phải có thời gian nghiên cứu mình vẫn cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu về sản phẩm tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện sản phẩm của BCA đó rồi tham gia các buổi huấn luyện về luật kinh doanh bảo hiểm các buổi huấn luyện về dòng tiền và nguyên liệu còn á, là thực ra thì à, không riêng gì sản phẩm đầu tư liên kết chung mà tất cả các dòng bảo hiểm đấy khách hàng đã đóng tiền vào mà mua bảo hiểm rồi đấy thì phí đó phí bảo hiểm đóng vào nhá là không có thay đổi công ty không có quyền thu nhiều hơn của khách hàng mặc dù độ tuổi tăng thì hôm nay á, là tôi đóng vào đó 10 triệu thì 10 năm sau cũng 10 triệu á, một 50 năm sau cũng là 10 triệu đó là bắt buộc rồi không có quyền thay đổi dù là dòng truyền thống hay là đầu tư em em à, anh chị nhá đó còn à, tất nhiên á đã, đã gọi là dòng sản phẩm đầu tư liên kết đơn vị thì nó đâu có phải thuộc về dòng sản phẩm đầu tư liên kết chung cái tên gọi nó khác nhau đó má <laughs> nên là anh anh chỉ mình dành thời gian để mình vào mình học sản phẩm sâu hơn rồi ok dạ mình tập trung một dòng rồi. trước đi mình chưa có kinh nghiệm về bảo hiểm cả anh chỉ tập trung một dòng trước khi mình đã thông thuộc một dòng bảo hiểm nào đó những dòng còn lại mình đọc tài liệu thôi là mình từ khắc mình hiểu mình suy ra được cái nguyên lý của nó dòng tiền của nó đi như thế nào mình đọc tài liệu là mình hiểu trước tiên lựa chọn cho mình một dòng thôi đừng có tìm hiểu nhiều dòng quá vì mình chưa có ờ, kinh nghiệm thì ra có rồi ok rồi ở đây hằng thấy á, là có một cái câu hỏi này khá là hay mà cái câu hỏi này không biết là bạn Mỹ Trang cho hỏi xin cho hỏi bảo hiểm truyền thống phí rủi ro chỉ đóng khi khách hàng gặp rủi ro hay hay mỗi năm đều phải đóng phí bảo hiểm rủi ro dù khách hàng chưa gặp rủi ro à <laughs> Ờ, không hiểu là cái bà, bạn đặt câu hỏi này á thì bạn đã có kinh nghiệm làm bảo hiểm hay chưa nếu như mà bảo hiểm gì đồng phí bảo hiểm rủi ro khi có gặp rủi ro thì cái này không cần mình đi tư vấn khi nào khách hàng họ có rủi ro họ tự khác họ đi đóng bảo hiểm thôi cần gì mình tư vấn nữa đây con áo cũng không được <laughs> nên là phí bảo hiểm rủi ro ấy là được trích ngay khi khách hàng nộp phí bảo hiểm nộp phí bảo hiểm vào là công ty học trích phí bảo hiểm rủi ro rồi đấy ra trích để làm gì à đó là quy lịch số đông bù cho số ít mình đóng vào mình may mắn mình không có vấn đề gì nhưng á, sẽ có người đóng vào mà họ sẽ bị rủi ro và mọi người sẽ trích chung hết nha trích ngay may mắn là đến hết thời hạn hợp đồng không có vấn đề gì thì mình đáo hạn mình nhận tiền về còn những người nào mà họ xui thì được trích từ quỹ bảo hiểm rủi ro để chi trả cho họ đấy nhỉ dạ. rồi lan mời khách hàng giơ giơ tay tiếp theo nha hằng nha à rồi ạ à. đang có khách mời đang có ba người đang muốn giơ tay chắc đang muốn hỏi à, lan mời as cúc À, chị Cúc ơi mình bật cao mình bật mic lên để mình uh, hỏi xem là uh, mình đang có thắc mắc gì mình hỏi để cô Hằng giải đáp nha Cúc nha à, dạ rồi à, <laughs> em xin không được bật cam nghe vì đang có con <laughs> dạ rồi dạ. ok chị ừ, dạ cho em hỏi xíu hôm trước thì em cũng có học và thấy là cái mà cái sản phẩm đầu tư liên kết chung này nè lúc mà mình à, rút trong cái giá trị tài khoản nó giảm đi á thì cái số tiền bảo hiểm nó cũng bị giảm đi thì vậy ví dụ như mà mình à, mình mua một cái hợp đồng là đóng 20 năm đi thì nhưng mà vì mình nộp 10 10 à, năm rồi thì sau đó mình không có không có điều kiện để nộp nữa thì mình cũng không có rút thì à, công ty sẽ từ trích cái giá trị tài khoản trong cái tài khoản của mình sẽ để nộp nộp những cái trừ những cái phí rủi ro của mình thì cái giá trị tài khoản của mình cũng sẽ bị giảm đi hàng năm vậy cái số tiền bảo hiểm của mình có bị giảm không em hết à rồi, rồi. cái câu hỏi của chị Cúc ấy thì à, như thế này này rút tiền từ giá trị tài khoản làm giảm số tiền bảo hiểm bởi vì á nó sẽ liên quan tới số tiền bảo hiểm chịu rủi ro cái cái này á là hằng đã có một cái clip huấn luyện ở trong à, group facebook rồi mọi người lên trên đó là sẽ thấy hằng nhắc bởi cái chủ đề về số tiền bảo hiểm chịu rủi ro là sẽ giảm theo á, là tương ứng với số tiền rút. Còn trường hợp thứ hai mà chị Cúc đề cập ấy là mình ngưng đóng phí và công ty bảo hiểm tiếp tục trích trong giá trị tài khoản là trích gì ạ? À? Trích phí bảo hiểm rủi ro để bảo vệ cho mình. Thì cái đó là không liên quan tới việc giảm số tiền bảo hiểm bởi vì sao? Dù mình đóng tiền dù á, là khách hàng đóng phí bảo hiểm hay không thì hàng năm vẫn phải trích phí bảo hiểm để bảo vệ mà nó không liên quan tới việc á, là rút hồng ra khỏi giá trị tài khoản nên á phí tự phí tiếp như vậy thì không có làm giảm số tiền bảo hiểm nha chỉ trừ trường hợp khách hàng rút tiền ra từ giá trị tài khoản bảo hiểm thì mới làm giảm số tiền bảo hiểm thôi còn vì sao nó giảm thì mọi người vui lòng vô clip của hằng ở trong group BCA á, công nghệ bảo hiểm 4.0 đây có bạn là xin uh, xin face của hằng này không hằng không đăng bài huấn luyện trên face của hằng hằng đăng bài huấn luyện của hằng á trong group của BCA thì tất cả mọi người đều được vào đó để mà xem clip huấn luyện Rồi, chị Cúc ờ, mình ờ, phản ánh câu trả lời của cô Hằng chưa chị Cúc? Chắc là chị Cúc lại đi trong con rồi. à, rồi, em cảm ơn nghe. rồi, cảm ơn chị Cúc nha. À, em mời ờ, người tiếp theo là Phương Nguyễn Phương Nguyễn em thấy uh, chị Phương ờ, giơ tay thì ờ, mình bật ca bật mic lên mình đặt câu hỏi. Alo ạ. Rồi. Rồi em chào chị Phương, mình bật mic lên đi chị. Alo ạ. Rồi nghe rồi chị Phương ơi. À, vâng, em chào chị ạ. Alo ạ. À? Rồi em nghe rồi chị Phương mình đặt câu hỏi đi chị. Vâng, chị, chị em tên là Phương, em có một câu hỏi thế này muốn hỏi chị Hoa với. Tức là trong cái bảng minh họa hợp đồng của mình khi chạy ạ thì nó có một cái phần đấy là lãi suất khi mà lãi suất của sản phẩm bổ trợ trở về ấy chị. Đấy là với những cái dòng mà sản phẩm bổ trợ có lãi suất đáo hạn lại thì cái việc lãi suất cái lãi suất bổ trợ này thì nó có ảnh hưởng gì trong quá trình ví dụ như là trong quá trình mình đóng hợp mình tham gia hợp đồng mà mình có sử dụng những cái quyền lợi của mình ấy, thì liệu đến cái khi cái dòng tiền đấy về thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cái đấy không chị? À rồi, không. Nếu mà mình sử dụng cái quyền lợi bảo hiểm mà trừ lại của mình thì đâu còn gọi là bảo hiểm nữa, gọi là ngân hàng thì đúng hơn. Có nghĩa rằng á, nếu như sản phẩm bổ trợ có tích lũy thì được tính lãi suất giống sản phẩm chính. Lãi suất được tính chung cho quỹ đầu tư chứ không phải là bổ trợ tính khác mà